thưa quý vị uh, hôm qua chúng tôi giảng ờ, cái bài ờ, kinh 112 mà, mà chỉ giảng cái nửa kinh này chỉ giảng nửa kinh mặc dù á là ở trong cái nửa phần đầu á chúng tôi có nói đến nửa phần sau nhưng mà nói rất là sơ sài rất là đại khái đó là nói về ba cái ờ, kiến và cái kiến giải một là cái thường kiến thân kiến và 62 đại kiến nói chung thì để lìa bỏ cái thường kiến thì cái người cầu giải thoát phải ờ, tu tập cái gọi là vô thường tưởng vô thường tưởng là sao tức là thường xuyên ờ, sống ở trong cái nhận thức về cái tánh vô thường của năm quẩn của danh sắc à, nói chung của thanh tâm đó ừ. Ờ, quán vô thường tưởng là chuyện đầu tiên là sắc thế sắc thọ ờ, tưởng hình thức sắc quẩn là hành giả thấy rằng là cái tấm thân này đó cái cấu tạo của nó đơn giản chỉ gồm trong bốn đại đất nước lửa gió Ừ. và bốn đại đó nó được nuôi dưỡng nó được hỗ trợ được trợ sinh được trợ lực bằng các cái điều kiện à, vật chất à, kể cả tinh thần kể cả cái tiền nghiệp quá khứ nha tổng cộng là bốn cái điều kiện đó là tiền nghiệp rồi tâm lý hiện tại rồi uh, các cái nguồn dưỡng tố và sau cùng là điều kiện Ờ, thiên nhiên ờ, đây là bốn cái điều kiện mà để gọi là nuôi dưỡng gọi là trợ lực ờ, gọi là sản sinh ra bốn đại trong cái thân xác của chúng sinh ừ. và chỉ cần có một cái trục trặc nhỏ nào đó ở trong các cái điều kiện mà tôi vừa kể ra đó, đó là tiền nghiệp thì nó có sẵn rồi nhưng mà điều kiện về thời tiết khí hậu hay là những cái trục trặc về cái chuyện ăn uống thuốc men hay là đời sống tâm lý có vấn đề dạ, thì ngũ đại bệnh lập tức phải xáo trộn và tùy cái mức độ xáo trộn mà chúng ta bị ảnh hưởng bao nhiêu trong đó thí dụ như tất cả các cái bệnh hoạn nó đều là cái sự xáo trộn của bốn đại hết dù đó là ung thư hay là bao tử sơ gan hay là sản thận ruột dư tất cả nếu mà nói cho rốt ráo thì chỉ là sự xáo trộn của bốn đại nha và tùy thuộc vào cái mức độ xáo trộn ấy mà sức khỏe của ta nó bị ảnh hưởng tới mức độ nào đôi khi cả tánh mạng và đặc biệt là vấn đề tâm lý của mình nha thì hành giả thường xuyên quán chiếu rằng cái tâm thần sinh lý này à, rồi xa hơn nữa là toàn bộ cái gì gọi là vật chất nó chỉ là bốn đại và chỉ cần một ừ, vài cái điều kiện à, tác động thì có thể khiến cho cái gọi là vật chất ấy nó bị biến tướng hoặc là biến mất à, biến tướng hoặc là biến mất biến tướng biến dạng rồi thì là biến mất ừ, nhớ cái đó luôn luôn hành giả thấy lúc này thì nó nực lát thì nó lạnh lát thì nó mát à, lúc thì nó dễ chịu lúc nó khó chịu lúc thì coi như là đối khác à, nóng lạnh vân vân thì đó là những cái xáo trộn trong thân xác của mình nha rồi chưa hết à, đó là những cái té còn những cái thô thí dụ như hành giả thấy lúc thì mình muốn ngồi lúc thì cơ thể nó đổi đi có lúc nó đổi nằm có lúc nó đổi đứng à, đi mỗi nó đổi đứng mà đứng mỗi thì nó đổi ngồi là nó đổi nằm ví dụ như vậy nha ừ. thì đó tức là cái vô thường của sắc pháp có nghĩa là nó không bởi yên chỗ nha nó nó cứ luôn luôn bị ờ, các cái điều kiện các cái nhân duyên thúc đẩy Ờ, trôi nổi từ cái tình trạng này sang cái tình trạng khác gọi là quán vô thường trên cái sắc pháp nha rồi cái quán vô thường ở trên ờ, tưởng ờ, sắc là tới thọ cho thọ vững là hành giả thấy rằng mình lúc vui lúc thì buồn lúc thì thân xác khó chịu lúc thì tâm lý nó khó chịu lúc thì âu lo sợ hãi lúc thì cái tấm thân nó bị tê buốt nhức mỏi thì cái cảm giác là đó, đó gọi là thọ vững nha yeah những cảm giác ờ, của thân và tâm nó như một thọ quẩn thì mình thấy rằng đời sống của mình từ cái phút giây này sang phút giây khác chứ không cần phải xa hơn lâu hơn chỉ cần mình thấy trong phút giây này sang phút giây khác là cái thân và tâm của mình nó phải trải qua biết bao nhiêu là những biến động về cảm xúc lúc thì dễ chịu lúc thì khó chịu khổ nổi là mình thất niệm ấy mình không có chánh niệm mình không sống tỉnh thức cho nên mình không có nhận ra cái đó mình khi mà mình khó chịu thì cái cái phản ứng đương nhiên và thường xuyên của mình đó là là tức tốc ừ, hối hả vội vã tìm ngay một cái giải pháp nào ừ, nhanh nhất như có thể thì à, như này quá thì cầm cái quạt lên ừ, quạt tay hay là bật cái máy lạnh lên hoặc là chạy vào cái chỗ bóng râm vân vân và vân vân ừ. nói chung là mình mình sống đất biển mình không có biết được rằng cái đời sống của mình nó là sự đắp đổi liên tục và thường trực của các cảm giác thân và tâm ừ. khi mà hành giả sống ở trong cái chánh niệm thường trực như vậy đó, thì một ngày hai ngày thì nó chưa thấm đâu ờ, nếu mà đại căn đại duyên họ chỉ cần nghe một câu là ừ, các cảm giác là vô thường đời sống là cái hành trình đắp đổi của các cảm giác họ nghe họ đã chứng thánh còn đợt như lơ mơ lơ mơ đó, thì đã ra một tuần hai tuần một tháng hai tháng sống chìm sâu trong cái chánh niệm nha thì sẽ có một ngày mình có những cái tâm thế rất là kỳ cục rất là mầu nhiệm tâm thế sao tâm thế lúc bây giờ mình không thấy mình là thằng tèo thằng tí như tuổi nào nữa mà mình chỉ là một lúc đầu mình thấy mình là một chiếc lá trên cái dòng chảy của các cảm xúc của các tâm trạng rồi dần dần mình hiểu ra mình là một giọt nước trong cái dòng chảy ấy đấy mình chỉ một giọt nước trong cái dòng chảy ấy và sau cùng mình chính là sự vô thường và vượt sự vô thường chính là cái mà mình gọi là tôi là ta siêu giả nha đến lúc mình giống như trong kiếm hiệp mình nói là kiếm tức là người người tức là kiếm tâm với kiếm thành một người với kiếm là hợp nhất thì lúc đó là mình đạt đến cái mức độ ảo diệu kiếm pháp ở đây thì cái ở trong cái tuệ quán cũng vậy sẽ có một ngày mình thấy rằng cái sự vô thường của các cảm thọ nó chính là bản thân mình và bản thân mình chính là sự vô thường của các cảm thọ của bốn đại sự vô thường của các tâm trạng chính là mình mình chính là cái dòng chảy ấy chứ không phải là dòng chảy ấy là riêng mình là riêng nha quán vô thường là quán như vậy thì mình chính là một phần là trong cái dòng chảy ấy đó là quán vô thường trong cái thọ quẩn còn quán vô thường trong tưởng quẩn là sao à, tất cả những khái niệm những ý tưởng những kiến thức những kinh nghiệm của chúng ta trong đời sống đều là tưởng quẩn hết Đấy. và nếu định nghĩa như vậy thì mình thấy rằng là lúc nào mình cũng sống ở trong cái tưởng quẩn hết lúc nào cũng sống trong những cái hồi ức kinh nghiệm kiến thức và ý niệm những concept những idea những cái knowledge những experience nha luôn luôn và luôn luôn concept là knowledge rồi idea rồi rồi thì experience luôn luôn là như vậy luôn luôn là như vậy kinh nghiệm kiến thức hồi ức ý niệm ừ. nó vô thường là vô thường là sao cũng cái hoa đó mà có lúc mình nhìn nó từ một góc độ khác cũng cái mùi đó mà có lúc mình nhìn nó từ một góc độ khác à, à, cũng cái vấn đề đó cũng sự kiện đó cũng nhân vật ấy cũng sự kiện ấy cũng món đồ ấy cũng phong cảnh ấy cũng thời tiết thức ăn cây cảnh ấy nhưng mà ở mỗi lúc mà chúng ta tùy thuộc vào vô lượng cái điều kiện vô lượng nhân duyên mà chúng ta có một cảm nhận khác nhau trên cùng một sự vật trên cùng một sự kiện trên cùng một người và một vật này đó là cái vô thường của tự quẩn à, và chưa kể được thứ hai đó là hồi nãy đó mình tập trung cái ý thức của mình tập trung cái kiến thức của mình để mà mình theo đuổi một cái sự kiện vấn đề gì đó bây giờ mình đổi qua đối tượng khác thì cái sự vô thường ở trong cái cái thái độ sự vô thường vô thường ở trong cái thái độ mà, mà, mà nhận thức đối diện tình cảnh đó là cái vô thường của thường quận và cái thứ hai nó bản thân cái sự dời đổi đối tượng thứ nhất là cái, cái thái độ thứ hai là, là cái focusing cái cái cái cái sự dời đổi thái độ dời đổi cái đối tượng của tưởng quận lúc về lúc khác à, tức là ừ, sự dời đổi ấy là một sự vô thường và bản thân cái ý niệm của mình trên từng sự vật nó cũng vô thường ừ. hồi nãy sao tôi thấy trời mát mát gió yêu yêu tôi thấy hoa nó đẹp nhưng mà lát sau nắng nó lên nó đực đực tự nhiên tôi thấy hoa đó là cái gì đó rất là phiền vì trồng bông trồng hoa rồi thì mệt mỏi quá bệnh bậy mồ hôi mồ kê đúng được rồi gai gọc rầy xước sẽ tôi thấy hoa đó là cái đó rất là phiền đây nhưng mà hồi đã vô bác mát tôi đã thấy hoa hay nó thùng tôm luôn toàn rất là hay ừ. rồi chưa kể một lát sau tôi lại dời đổi cái ý niệm ý tưởng của tôi sang một cái khác tôi lúc bây giờ tôi đặt vấn đề với một món đồ khác một đối tượng một cái trần cảnh khác đó là cái vô thường của tự quẩn nha rồi tiếp theo đó là sắc tỏ tưởng hành hành quẩn hành quẩn cái đây là cái tánh thiện ác của tâm mình nha thọ bản thân nó không phải là thiện ác tưởng bản thân nó không phải là thiện ác thọ là cảm cảm giác không phải là thiện ác tưởng bản thân nó không phải là thiện ác nhưng cái ông thứ tư mới ghê ông thành uẩn tức là khía cạnh thiện ác là sao à, tức là mỗi một giây phút trôi qua sáu căn của chúng ta liên tục được thường trực đối diện với sáu căn và cái thái độ thiện ác à, trong mỗi cái giây phút này nó chính là hành quẩn hành quẩn chính là cái khía cạnh thiện ác của tâm tưởng quẩn nó chỉ là cái khía cạnh ý niệm kinh nghiệm kiến thức và hồi ức thôi thọ quẩn nó chỉ là cái khía cạnh gọi là cảm giác cảm xúc của thân tâm thôi. nhưng mà riêng ông hành quẩn này này à, tức là có lúc thì mình nhìn cái hình ảnh đó mình khởi lên cái tâm lành nhưng có lúc mình nhìn hình ảnh đó mình khởi lên cái tâm bất thiện ừ, cái đó có cái đó có cái đó là có đó. có lúc mình nhìn cái sân chùa đó mình muốn quét à cái sân chùa đó mình nhìn mình muốn quét mình nhìn thấy cái lá rụng đầy ấy, tự nhiên mình cởi cái tâm mình muốn muốn gửi cái tâm lành ấy mình muốn đi quét tứ chỗ về cho nó ngăn nắp chỉnh chu nha đó là cũng cái sân đó nhưng mà có một lúc mình nhìn cái sân mình nó dơ nó mình bực mình à, nó bực mình hoặc là nó còn xa hơn cái đó nữa mình nhìn cái sân dơ rồi mình nghĩ đến người lúc đầu thay vì mình chỉ bực mình cái sân mình thấy nó dơ mình khó chịu nhưng mà có lúc mình đi xa hơn nghĩ tới người mình nghĩ đến tại sao chùa đông mà sớm ai dọn đi trời rồi còn tệ hơn đó nữa bắt đầu mình bấm tới những cá nhân đó là bà ba bà tư ông tám ông bảy gì đó cái trách nhiệm của họ là dọn cái chùa họ ở chùa mà tại sao để cái sân dơ như thế này bởi thì chùa sống ăn cơm chùa mà làm việc chùa là không nổi là biến ví dụ như vậy có nghĩa là từ cái chuyện cái sân chùa nó dơ đó không mà mình thấy nó có lúc thiện lúc ác lúc mình nhìn mình nhìn cái sân dơ đó mình nhìn một tâm lạnh nhìn mình muốn quét này ha đó mình muốn đi xa nữa còn có lúc mình nhìn cái sân chùa nó dơ đó lá với rác mình bực mình bực cái kẻ nào có trách nhiệm mà không chịu quét mình bực cái kẻ nào thiếu ý thức mà đi xả rác lên sân chùa vân vân vân vân uhm. thì là như mình thấy tâm mình lúc thiện lúc bạc, đó chính là cái vô thường của hành quẩn còn cái thức quẩn là sao thức quẩn là cái biết của sao căn có lúc thì con mắt nó làm việc có lúc thì lỗ tai nó làm việc có lúc lỗ mũi nó làm việc vân vân và vân vân đại khái là sống xã càng nó luân phiên nó thay đổi nó làm việc đó chính là sự vô thường của của thức quẩn đó là nói gọn còn nói về chi tiết cũng còn, còn viết mình nữa cái thức quẩn à, cái thức quẩn nó gồm nó gồm là sáu thức đúng không? vì cái nhãn thức nhãn thức không phải trên trời nó rớt một cái đùng xuống cái nhãn thức là cái biết của con mắt nó phải dựa trên ít nhất ít nhất là những cái điều kiện sau đây thứ nhất nó phải có cái để nó nhìn à, phải có cái để nhìn thì thì cái tâm nhãn thức tỉnh có mặt thứ hai là mình không phải bị đuôi mù mà mình phải có cái thần kinh thị giác tức là cái nhãn căn phải có thần kinh thị giác chứ một cái thằng cha mà không có thị giác một người bị bị bị bị bị khiếm thị đó thì họ thấy đây dầu trước mặt họ bao nhiêu cái thì họ không thấy được cho nên Ờ, muốn có được cái thần kinh thị giác tức là nhãn căng thì chuyện đầu tiên là anh phải có cái thần kinh thị giác được thứ hai là anh là phải có cái sự chú ý thứ ba là phải có cái để nhìn thứ tư là cái điều kiện ánh sáng cho phép à, nhãn căng nè rồi rồi sắc tầng sự chú ý rồi điều kiện ánh sáng đó là tối thiểu là ba bốn cái là tối thiểu đó nha nó mới hình thành nên cái gọi là nhãn thức đó là cái biết của một mắt cướp chưa và chỉ cần một trong bốn cái điều kiện này nó bị thiếu thì cái thấy cái, cái thấy đó nó không được hoàn tất à, cái thấy đó nó không hoàn tất để hoàn tất một cái mình gọi là thấy đó, nó phải hội đủ tối thiểu bốn điều kiện đó là thần kinh thị giác à, đối tượng để nhìn à, là cái visible object à, và cái thứ ba đó là phải có attention và cái thứ tư đó là cái điều kiện ánh sáng à, cái điều kiện ánh sáng nó có đủ để mình thấy hay không à, điều kiện ánh sáng nó rất là quan trọng chứ còn mà nó tâm tâm mù mù thì nó không đủ gọi là cái brightness hay là cái lightness cái, cái độ sáng nó đủ để cho mình thấy hiểu chưa ừ. cho nên mình tổng cộng ra mình thấy là chỉ riêng cái nhãn thức là nó vô thường là bởi vì hồi nãy nó có bây giờ nó lại không vì nó thiếu điều kiện nó thấy nữa à, à, nhiều khi mình ngồi à, vậy đó mình ngồi trên cái ghế mà người ta đi cái người mình muốn tìm họ đi ngang mà mình thấy để lúc đó mình đang mình đang để ý đến người khác cũng cầm mắt mình ngó mong đâu ngày ngày ngày trước mặt vậy đó nhưng mà lúc đó chỉ cần mình đang nghĩ chuyện gì khác là người đó đi nhau chỉ đó là bình thường ừ, rất là bình thường nha đó gọi là vô thường của, của thức quẩn vậy có nghĩa là bản thân cái thức quẩn nó vô thường là bởi vì uh, là bởi vì những cái điều kiện mà tạo nên nó lúc có lúc không và cái thứ hai không phải lúc nào ừ, cái thức quẩn nó cũng cái cái thức quẩn cái tức là sắc ở cái ờ, mắt tai mũi lưỡi nó cũng ở đó nó là nó chờ mình hết mà lúc thì con mắt nó có mặt xong nó làm việc xong thì cái thần kinh thị giác thì muốn đợi nằm đây đúng nhưng mà tâm nhãn thức có lúc có lúc không lúc tâm nhãn thức nó bị thay thế cho cái tâm nhĩ thức tức là lúc đó nó phải nhường chỗ cho cái cái, cái thần kinh thính giác khứu giác vị giác xúc giác làm việc nhớ nha thì đó chính là quán vô thường ở trong trung tâm quận nha cũng là quán vô thường trong thân tâm à, cho nên chính nhờ cái quán vô thường như vậy vị đó lìa bỏ được cái gọi là thường kiến à, không còn tiếp tục suy nghĩ rằng có một cái tôi có một cái ta ông a và b mà tồn tại từ cái phút giây này sang phút giây khác đấy à, sống một cái thằng tèo mà hồi đó là nó còn nằm ngửa bu bình rồi từ từ nó lên 5 tuổi 8 tuổi biết đi biết chạy biết nói biết cười biết thơ biết gửi rồi từ từ nó lớn lên nó biết ờ, dạy thì rồi nó biết yêu đương hôn nhân có con có cháu có sự nghiệp nó cũng vẫn là tèo không rồi xưa là thằng tèo rồi cái anh tèo rồi cái cậu tèo chú tèo bác tèo rồi lên tới cụ tèo năm nay 98 tuổi cũng là cụ lên tèo lại đó là nói theo cái nhận thức của thế gian thôi chứ còn theo trong cái tinh thần của Phật pháp nói chung của quả vị đạo nói riêng Đấy. thì tôi nói không biết bao nhiêu lần chúng ta không cái thằng đời sống của một thằng đèo nó không phải là một cái dòng chảy liên tục nó không phải là một cái sợi dây bất tuyệt không phải không phải nó phải là một cái like mà nó là nó từng cái spot tức là từng đốm đốm đốm đốm đốm đốm mỗi một phút giây là một đốm một giây là một đốm lúc thì thiện lúc thì ác lúc thì buồn lúc thì vui lúc thì thiện lúc thì ác lúc thì buồn lúc thì vui từng đó đó là trên lý thuyết nhưng mà trong thực tế tu chính trong kinh nghiệm thực tế hành trì thật sự của một hành giả tứ niệm xứ thì mình không phải là một cái like không phải là một cái, một cái dòng liên tục mà cũng phải là spot mà nó còn ghê cái spot nữa mà nó là dot nó là chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm like à, rồi cái spot rồi cuối cùng là dot mình tu để mình thấy và ba cái đó buổi đầu là mình thấy là mình là một cái dòng chảy liên tục một sợi dây liên tục một cái tôi hiện hữu liên tục có mặt liên tục không có đứt khúc Đấy. nhưng mà dần dần mình thấy mình là những đốm những vệt à, những vơ bê đốm những vệt thiện ác buộc vui thiện ác buộc vui nhưng mà đã đốm hay là vệt nó cũng còn to quá nó to quá tại tiếng việt nam mình chỉ đốm với vệt là lớn lắm lớn lắm có khi có thể là bằng một cái móng tay của là đớm nhưng mà tới chấm nó là nhỏ nhất cái à, chấm tức nó còn như cái chấm thôi cái đó nhớ nha ừ. thì quán chiếu như vậy hành giả nó lìa bỏ được cái gọi là thường kiến không có một cái tôi nào nó đi nó tồn tại quá một giây đồng hồ chứ đừng có nói là một phút một giờ một ngày một tuần một tháng một năm một thập kỷ một quãng đời một cuộc đời và một dòng sinh tử chuyện ấy không phải có nha do các nhân duyên mà chúng ta có mặt trong từng phút từng giây từng một phần tỷ của dây chúng ta có mặt liên tục liên tục liên tục chớp tắt chớp tắt chớp tắt chớp tắt mà khi mà chúng ta còn là phàm chúng ta học bao nhiêu giáo lý đi nữa học cho biết vậy thôi chứ chúng ta không có đưa nó vào được ở trong từ cái nhận thức mà chuyển nó qua bên cái gọi là đời sống tâm thức rồi thì không khó lắm. nhưng mà đối với một hành giả tới niệm xứ thì họ đưa được bằng mớ có có đưa được ba mở thành công nhưng mà chỉ là ba mở thôi chỉ có thánh nhân họ mới sống trọn vẹn với nhận thức họ nhận thức rằng họ đang chớp tắt chớp tắt chớp tắt sự hiện hữu này đang chớp tắt chớp tắt tình trạng này sang tình trạng khác liên tục tiếp diễn trong mỗi phần tỷ của giây đạt tới mức như vậy và khoa học hôm nay cũng nhìn nhận mỗi một phút trôi qua có hàng triệu cái chemical reaction tức là phản ứng hóa học diễn ra trong cái thân xác của chúng ta trong mỗi một phút đồng hồ có hàng triệu cái phản ứng hóa học diễn ra trong thân xác của chúng ta ở các cơ phận lớn bé từ trên xuống dưới từ trong bên ngoài nha gớm như vậy mà về chúng ta không có không có biết đâu và biết cho vui vậy thôi chứ chúng ta không có sống hết mình cái đó ừ. tôi ví dụ cái chuyện này nha cái người mà bị ung thư kỳ cuối người, người bị ung thư gây cối hoặc là cái người bị tuyên án tử hình đặc biệt là cái tên tử tù sắp ra trường bắn sắp ra bãi bắn sắp lên ngồi ghế điện sắp bị chích thuốc thì cái chuyện đầu tiên đó là họ lìa bỏ tất cả những cái râu ria đam mê thích thú sự giờ bỏ nhiều lắm lúc mà chỉ tập trung ở một chuyện thôi đó là làm sao sống đó ở đây cũng vậy phải bằng một cái cái cái gọi là ý thức khốc liệt như vậy một ý thức khốc liệt như vậy hành giả phải sống với một cái nhận thức khốc liệt à, cực kỳ nghiêm túc không bị xen kẽ với tạp niệm tục niệm đấy à, thì xích sao rốt ráo à, với từng cái giây phút vô thường của mình bằng cái tâm trạng giống như một người bị ung thư kỳ cuối đúng còn mong ước còn trong đợi còn dệt mộng nữa bằng cái sự rốt ráo ấy thì hành giả mới có dịp à, mới có dịp thấy được cái thật sự cái bản chất thật sự của cái gọi là thiện ác buồn vui của cái gọi là đời sống của cái gọi là thiện ác buồn vui của cái gọi là ông a và b thằng tèo thằng tí còn đằng này chúng ta có yếu đời lắm 40 thấy mình trẻ hơn 50 mình 50 mình thấy mình trẻ hơn cái ông 60 mình 60 mình thấy mình trẻ hơn ông 70 cứ thế tới đã 70 rồi cũng lén lén nghĩ rằng mình trẻ hơn ông 80 và ông 80 ông vẫn còn nghĩ rằng bác sĩ mới khen mình từng rồi mình rất là ok yeah bác sĩ mới khen giấy tờ làm chứng còn đây này đấy. xét nghiệm rồi giấy xét nghiệm đấy. phiếu khám sức khỏe bác sĩ xác định là mình ok đến 80 cái việc cái, cái niềm tin của mình vào cuộc đời nó đi trông cậy vào những cái rất là buồn cười trông cậy vào cái phán định tám định của bác sĩ tin cậy vào cái kết quả xét nghiệm được in trên một tờ giấy cực kỳ mong mình tin vào cái chuyện mà buổi trưa nên ăn cơm rất là ngon miệng đêm hôm qua mình ngủ rất là ngon giấc điều đó có nghĩa là mình đang rất là ok đấy chưa chưa chưa chưa mình đi đến cái tuổi 80 rồi mà còn đi gọi là tìm cách nắm nắm níu nâng ná cuộc đời bằng những cái chuyện rất là buồn cười mà mình đang vẫn có tin mình không có tin mình không tin có một lúc mình mình yêu đời quá từng bữa ăn cái vị biết không trời ơi, bữa nay tôi ăn như vậy đó chứ có tôi có tệ đêm hôm qua coi như 10 giờ là tôi đã ríu ríu mắt tôi ngủ đầy giấc ngủ no giấc ngủ thẳng giấc ngủ thẳng giấc ngủ coi như là không có giật mình nữa đêm không có tiểu đêm Đấy. như vậy là tốt quá tốt sức khỏe như vậy là tốt quá biết bao nhiêu cụ trang lứa với tôi cũng 80 như tôi mà đâu được như tôi đại khái như vậy nha yeah nhưng mà đợi một người mà còn sống với một cái ý thức hồn nhiên mình một sự trông cậy mình thơ nghe như vậy trong cái nỗi đời hư ảo chim bao thì chưa cả nói như vậy không có nghĩa là hành giả phải sống bi quan sống trong sợ hãi phải mà phải sống trong một cái sự tỉnh táo uhm. hai cái khác nhau nhiều lắm một người họ thường suy nghĩ về cái già cái chết để họ run họ sợ họ tiếc nuối họ quảng hốt còn mỗi người họ nghĩ về cái chết thì họ bình thản họ luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng ra đi đó là cái tôi muốn đó là cái mà đức phật cũng muốn đức phật đề nghị mình sống như vậy từ khi mình ý thức được mình đang là sửa soạn sắp ra đi đó, thì mình sẽ dễ dàng à, tập chú vào cái chuyện cần làm cái gì cần nói cần suy nghĩ cần bận tâm cần thực hiện Đấy. tập chú bao nhiêu đó thôi cái gì nó không thực sự cần thiết dù mình thích cách mấy đi nữa để nó quan một bên nha để nó quan một bên thì cái đó được gọi là cái đời sống rốt ráo của một hành giả ừ. một lát nữa tôi sẽ quay lại chuyện đó rồi cái cái là như vậy là để đoạn trừ được cái thường kiến là mình phải tu tập cái quán vô thường tưởng đây cái thứ hai nữa là để bỏ được cái thân kiến thì mình phải tu tập cái vô ngã tưởng là sao cũng y chang như vậy mà hiểu y chang là sao cái tánh vô thường ở đâu thì cái tánh vô ngã nằm ngay trong ở đó chính vì nó vô thường hồi nãy với bây giờ nó không không phải là một nó chỉ là similar not the same nó giống chứ không phải là một nha quan trọng nó giống thôi hồi nãy nó bắt mát bây giờ nó cũng bắt mát hồi nãy nó vui vui bây giờ nó cũng vui vui đúng không hồi nãy nó khó chịu bây giờ nó cũng khó chịu hồi nãy nó đang giận bây giờ nó cũng giận mình tưởng như vậy nhưng mà không đó là similar nó the same nó chỉ giống thôi chứ không phải là cái cái này mà là cái kia đó, ờ, similar đấy chính vì nó vô thường liên tục như vậy cho nên không có một cái tôi cái ta nào mà nó khả dĩ tồn tại quá một phút cho nên tánh vô thường ở đâu thì tánh vô ngã nằm ngay vậy đó và làm ơn nhớ dùng cái vô ngã đây không phải là nothing không phải là không có gì mà nó là nobody không có ai nhớ nha không biết trung rung có nhớ cái này không ta vô ngã không phải là nothing mà là nobody đấy nobody ừ, nhớ cái đó rồi cho nên là để đoạn từ cái thân kiến là cái quán thường xuyên và kiểu là mọi thứ là cái dòng chảy liên tục với tất cả những cái yếu tố nhân duyên điều kiện tác động đấy trục trặc một tí nhân duyên thì mọi sự không có mặt hoặc sẽ có mặt trong một cái trạng thái trục trặc trục trặc trục trặc đó là chẳng hạn như vì thiếu một cái nhân viên nào đó mình cũng được vui nữa mà mình buồn mình giận mình sợ vì thiếu một cái tí ti nhân viên nào đó mình cũng có được khỏe nữa mình mình bắt đầu mình ấm đầu sổ mũi nhức răng trong mặt lặp lặp lặp lặp lặp lại có nghĩa là một tí ti trục trặc nào đó trong các điều kiện các nhân duyên hỗ trợ cho cái tấm thân này chỉ cần trục trặc một tí ti thôi là mình đau đớn có chịu và chỉ cần mình bổ sung một số điều kiện tí ti nữa đó là là mình cảm thấy dễ chịu cảm thấy vui nha có nhiều khi mình bực mình lắm mình thì tại sao mình bực đó, mình truy ra là tại vì mình chưa có đi tập làm cho nó một trận thật là mát mẻ thật là sảng khoái à, bước ra cái là thấy tinh thần nó lên liền chỉ là tắm thôi quý vị chỉ là mấy gáo nước lạnh thôi quý vị nó đủ thay đổi toàn bộ cái cơ chế cấu trúc tâm lý thì gớm chừng để và có nhiều người đó là cứ đi bác sĩ hoài bác sĩ tìm không ra bệnh và cuối cùng truy ra cái phòng bề bộn quá ồn ào quá bụi bặm quá bụi bặm bề bộn bê bối vừa bãi Đấy. toàn là cái chữ bê nó làm cho mình sao nằm không yên mà ăn cũng ngon miệng à, rồi nó bực dọc cuối cùng bác sĩ tìm không ra bệnh mà chỉ cần tình cờ mình ghé thăm một người bạn mình bước vào cái căn phòng không có đồ đạc gì hết cửa sổ mở thông thoáng có nắng có gió ở ngoài vườn có một tí mùi hoa thơm cỏ dại nó thổi vào ai vậy ta vậy là nó có bệnh nhưng mà chỉ cần một cái tí ti trục trặc ở nhà mình ở cái phòng của mình mà nhất là cái giường 70 phần trăm bụi trong cái phòng của người ở là da khô là tế bào chết tí ti cái trục trặc đó là mình không có khỏe được nha phòng thì cứ ăn rồi cái sức dụ họ cứ trùm mền quấn khăn cái này rồi cái ho hen rồi trùm quấn uống thuốc ba thuốc cả vẫn vẫn cái kỳ kỳ lũ thì không có được nha cho nên mình mới thấy ồ oh, thì ra nó vô ngã là vậy đó có nghĩa là mình sống cái gọi đời sống hoàn toàn nó lệ thuộc vào một tỷ điều kiện một tỷ cái nhân gì cái đây không có tôi ta gì hết mà toàn là một đống nhân duyên một đống điều kiện chỉ cần trong số ấy thiếu một cái dư một cái trục trặc một cái lạc nó kéo ra ra một núi vấn đề ok? Ừ. thì mình muốn bỏ được cái thân kiến thấy được là cái này là của tôi cái tôi là chủ cái này thân xác này là của tôi tôi là chủ thân xác này buồn vui thiện ác này là của tôi tôi là chủ của buồn vui thiện ác này Đấy. muốn lìa bỏ được cái đó là phải tùy quán vô ngã liên tục ừ. rồi các vị hỏi tôi chỗ cái đó có đâu hay ok các vị không có tin Phật thì đi chết đi nha chỉ có đó nó lợi lắm thứ nhất ngay lúc cuộc sống nếu mà tinh chuyên miên mật tập chú tu tập ờ, trong những cái được sống trong cái nhận thức đó đấy. cái khả năng mà chịu đựng thị phi cực lớn cực mạnh cực nhạy ừ. thấy cái gì nó không cần thiết thôi bỏ qua nó muốn ăn cho nó ăn tôi nhớ hoài cái chuyện trang tử với huệ tử trang tử huệ tử là một cặp bạn thân thời xưa thời chiến quốc bên tàu cả hai đều là người tài hết trang tử thì tiêu vòng thoát sai coi danh lợi như là cọng rác trội sập như sâu cẩu như con chó rơm còn huệ tử thì có như một đời nuôi mộng công hầu trên cái đường buôn ma tìm sự nghiệp ngày kia huệ tử được vua nước sở mời làm tể tướng bữa đó nghe tin trang tử vừa đến đi với nước sở huệ tử sợ lắm biết rằng cái gì trang tử cũng hơn mình nếu mà vua sở mà gặp được trang tử chắc là cái ghế tể tướng mình luôn lại hồi xưa ban chuyện ủ nhiệm nó có giống như bây giờ vì vua thích là được một người con gái hái dâu tựa vào tán cây còn được vua nhà lý vời về làm ỷ lan phu nhân mà đổi đời một phút à. thì huệ tử lo cho người ám sát trang tử trang tử biết trang tử mới nói với cái người mà sắp giết mình nói là về nhắn với huệ tử về nhắn với huệ tử sếp của ngươi chim phượng hoàng không gặp ngô đồng thì không đậu không gặp nước suối thì không uống mà tại sao con kim cú nó cứ sợ con hoàng danh cái xác chuột chết của nó nhắm đến chủ của ngươi như vậy rồi phượng hoàng không gặp ngô đồng thì không đậu không gặp số nước trắng thì không uống mà hôm nay con kim cú nó lại sợ sợ phượng hoàng nó danh cái xác chuột chết độc như vậy cái cảnh giới sống của chúng ta nó chênh lệch lắm đó là trong cái nhận thức của quý vị anh thích cái gì anh ghét cái gì nó là toàn bộ cái con người của anh bây giờ và nó là toàn bộ cái hành trình mai này của anh tin tôi đi tôi nói không biết là bao nhiêu lần trong cái rừng này đừng có ngồi nghĩ ba cái chuyện cáo xíu mồ nhiệm vượt khỏi cái tầm với tầm cứ nghĩ ngay bây giờ và tại đây right here và right now mình thích cái gì mình ghét cái gì đó là toàn bộ cái con người của mình nó là toàn bộ cái cuộc sống của mình và nó là toàn bộ cái hành trình mai hậu của mình trong kiếp sau nha lớn chuyện lắm cho nên nó chỉ cần nhớ như vậy ồ thì ra cái gọi là sự nghiệp cái gọi là một nhân cách cái gọi là anh hùng tiểu nhân quân tử hay là cái thằng đốn mạc tất cả nó là một cái sự lắp ráp của những thiện ác buồn vui cái thái độ của anh ra sao trước sao trầm chính thái độ ấy nó làm nên cái con người của anh nó làm nên cái mentality nó làm nên cái personality của anh cái nhân cách của anh cái nhận thức của anh, cái cách nghĩ của anh cái lối sống của anh ok nó vô cả là chỗ đó nó vô cả là tiếp theo để đoạn bằng tất cả tà kiến thì phải ừ, trao dồi chánh kiến chánh kiến ở đây là là cái gì người ta giải thích không biết là bao nhiêu là chánh kiến nó gom gọn ở trong có hai điều nhiều lắm có chỗ kể năm kể năm kể ba nhưng mà cứ gom kỹ là còn có hai thôi thứ nhất thứ nhất là nhận thức về tam tướng hành giả thấy rằng mọi thứ ở đời không lìa tam tướng và tam tướng không lìa vạn vật ở đời dầu đó là thân hay tâm là thiện ác buồn vui tất thảy mọi hiện tượng ở đời đều có bản chất tam tướng do đó bản chất tam tướng chính là toàn bộ cái nội dung của vạn hữu ừ, nói rốt ráo là như vậy hành giả buổi đầu mới tu tập thấy thân này là vô thường tâm này là vô là vô thường buồn vui thiện ác này là vô thường sự khó chịu dễ chịu sự đi đứng nằm ngồi này là vô thường nhưng sẽ có một ngày hành giả thấy rằng cái sự vô thường nó chính là cái thân tâm này và thân tâm này chính là sự vô thường bỏ cái sự vô thường đi thì thân tâm không còn nữa mà bỏ cái thân tâm đi thì sự cái vô thường nó cũng không còn nữa thân tâm chính là cái sự vô thường và sự vô thường nó chính là cái thân tâm có một điều là tùy chỗ tùy nơi mà cái sự vô thường nó có khác tôi ví dụ như vô thường nó có hai cách vô thường nó đi lên và vô thường nó đi xuống vô thường nó đi lên là sao hồi nãy xấu bây giờ tốt hồi nãy buồn bây giờ vui hồi nãy hướng hạ bây giờ hướng thượng đó gọi là vô thường hồi nãy tiêu cực bây giờ tích cực hồi nãy ích kỷ bây giờ vị tha à, hồi nãy là là, là là bao dung bây giờ là toan tính nhỏ mọn đó là vô thường để đi lên còn cái vô thường để đi xuống thì ngược lại nghe nãy tốt bây giờ xấu hồi nãy là tích bây giờ là tiêu tiêu cực ok ừ, vô thường này. cho nên chuyện đầu tiên cái chánh kiến đầu tiên là hành giả mới thấy rằng vạn ngữ ở đời do duyên mà có và có rồi thì phải mất đó là cái cái cái chánh kiến thứ nhất cái chánh kiến thứ hai hành giả thấy rằng ở đời này không có cái gì mà không để là một cái nó cái gì gạch dưới nha không có cái gì gạch dưới không có cái gì mà không có để lại một cái hậu quả sau khi mà nó có mặt à, một câu nói một suy nghĩ một hành động lớn bé một động tác một cử chỉ một sinh hoạt một biểu ta một biểu cử một động thái này thì tất cả đều để lại một cái kết quả nhẹ nhất là gõ ngón tay nháy cái mắt nhếch môi cười hai cái cái mí mắt chạm vào nhau xe một chút đã làm nhiều một chút những động tác nhỏ như vậy nó đều để làm cái hậu quả từ đó mình không có lường được đây cho nên cái thứ nhất cái chánh kiến thứ nhất là gì chánh kiến thứ nhất đó là cái cái, cái, cái thấy chính chắn về cái bản chất tam tướng của vạn hữu gồm những gì trong và ngoài chúng sinh cái thứ hai thấy được cái tính nhân quả thấy là mọi thứ ở đời nó đều tồn tại trong nguyên tắc nhân quả thiện thì nó đem lại hỷ lạc mà ác đem lại khổ ưu khổ thân khổ tâm còn hỷ lạc là vui thân vui tâm đó là cái luật luật của trời đất khi mà có được hai cái nhận thức này một cái thì nó giúp cho mình bỏ được cái thường kiến một cái bỏ giúp mình bỏ được cái đoạn kiến cái thấy rằng mọi thứ do duyên mà có có rồi phải mất thì nó giúp cho mình trừ được cái đoạn kiến à, nó giúp cho mình trừ được cái thường kiến còn cái cái mà cái mà tinh lý nhân quả giúp cho mình trừ được cái đoạn kiến tức là hãy còn nhân thì còn quả thì như vậy thì cái nhận thức về tam tướng giúp cho mình trừ cái thường kiến mà cái nhận thức mình nó, nó về lý nhân quả giúp cho mình trừ cái đoạn kiến đó hai khi trừ được cái thường và trừ được cái đoạn thì được gọi là chánh kiến hoặc gom gọn lại nữa chánh kiến nó gồm có hai câu câu một mọi sự ở đời do duyên mà có khi hiểu như vậy mình trừ được đoạn kiến khi có rồi thì phải bị mất đi cái này trừ được cái thường kiến biết trung trung có hiểu được này chúng ta ghi ghi câu đó đi tới đi à, nếu hiểu được là do duyên mà có thì trừ được đoạn kiến có rồi phải bắt thì trừ được thường kiến à. hai câu này đích thân người biết xuống ừ. biết nó quan trọng lắm mọi sự ở đời do các duyên mà có đó là coi như là mình trừ được cái đoạn kiến ừ. có nghĩa là mình không có nghĩ là chết rồi là hết bởi vì chỉ cần duyên nó còn thì nó còn đi nữa còn duyên thì nó còn đi nữa bây giờ tôi chỉ ví dụ một chuyện thôi các bạn thấy những cái một cái hộp thấp nó nhỏ xíu xìu xìu hoặc nhỏ hơn đó là hộp mè chỉ cần nó chưa bị luộc chỉ cần nó chưa bị luộc không? nguyên một cánh đồng mè 5.000 mẫu đừng phải nhắc tới chỉ nhắc một cái hạt mè thôi chỉ cần nó hỏi đủ điều kiện thì nó tiếp tục nó nảy mầm rồi nó ra một cây mẹ khác chỉ cần một chỉ cần còn đủ duyên thì nó còn đi được nha yeah. cho nên mình chưa gì hết mà mình phán chết rồi là hết thì mình quá hủ đi thì mình không biết ở đâu mình tới thì làm sao mà mình có thể phán rằng mình không còn chỗ để đi ở đâu mình tới và mình sẽ về đâu cái chuyện mà mình ở đâu mình tới mình đã không biết thì làm sao mà mình phải phán rằng mình sẽ không còn chỗ để mình đi nữa nha yeah. cái chuyện đó nó, nó ngu ngay từ cái căn bản nó ngu chỗ là anh không biết từ đâu anh tới đây anh chỉ biết là anh từ bụng bụng mẹ anh bước ra thôi khổ như vậy đó anh chỉ biết là anh từ trong bụng mẹ anh đi ra chứ còn trước đó anh không có biết và chính vì cái chuyện mà anh chỉ biết tới đó thôi anh chỉ biết được cái chuyện mà anh từ bụng mẹ đi ra cho nên anh cũng chỉ biết cho tới cái lúc anh tắt thở thôi anh tưởng tắt thở rồi là hết nhưng mà từ cái tắt thở trở đi cái là cái gì anh cũng không biết lý do lý do mà anh chỉ anh không biết cái này là bởi vì anh trước đây anh cũng không biết là trước cái bụng mẹ là cái gì anh cũng không cũng biết nha ừ, nhớ cái đó nó quan trọng lắm cho nên chỉ cần nhớ rằng mọi sự ở đời do duyên mà có thì trừ được mọi chuyện là vậy đó còn đã có rồi phải mất thì mình trừ được cái thường kiến cho rằng có cái tôi cái ta thường hàng bình cửu mà đã xa hai cái này nó quan trọng như vậy quan trọng chứ khi mà anh chấp vào cái đoạn kiến anh không còn tu hành anh không có sợ thiện ác báo ứng luân hồi anh không có ngán nguy tiệm cực kỳ nên nếu mắt đoạn kiến anh phủ nhận toàn diện những gì anh không thấy được anh không hiểu được anh không chứng minh được anh hết mà tôi đã nói không biết bao nhiêu lần đó là đừng có tưởng là mình bác tầm lâm làm mình là người trí thức đương đại khoa học tối tăng phải đâu đó là cái độ ngu xuẩn là vì sao là vì anh bác chỉ đơn giản là anh không chứng minh được Nói khác với cái chuyện là anh có bằng chứng là cái đó không có trung trung có hiểu được cái này không ta có hai cái kiểu bác bác bỏ cái kiểu thứ nhất là mình bác bỏ là vì mình có bằng chứng còn cái thứ hai là mình bác bỏ là vì mình không chứng minh được hai cái nó khác nhau chứ không chứng minh được nó khác với không có với là bằng chứng là nó không có hai cái bạn ơn nhớ dùm tôi tìm không ra ví dụ như tôi luận học trò dở tôi giải không ra bài toán mà không hẳn bài toán nó vô nghiệm cái bị hiểu của nó không ta tôi dốt cho nên tôi không giải được bài toán đó nhưng chưa chắc cái bài toán đó là vô nghiệm thằng giỏi hơn nó giải được các biết nghe kịp không chưa kể bao nhiêu chuyện trong đời đất này với cái đầu của tôi đó, đó thì tôi không có thể hiểu nổi à, tôi không giải thích được cho nên tôi không có chứng minh được là cái đó có tôi nên tôi không có tin được cái đó thế là tôi bác tôi nghĩ sao ừ? nghĩ sao chẳng hạn như tôi làm sao mà tôi tin được cái chuyện mà lấy cái tế bào gốc để mà có thể là nhân bản ra một cái thứ sinh vật khác làm sao với hoàn cảnh cái cái cái não trạng của một cái thằng mà học lớp 2 làm sao mà tôi tin cái hiện tượng mà gọi là cloning được cái bạn hiện của không ta các bạn tưởng tượng học mấy cái lớp 2 mà cái cái cái khái niệm này cloning nó làm sao nó hiểu làm sao nó hiểu làm sao nó hiểu được là cái uranium với cái um, plutonium chỉ có một cục một ký lô đủ làm thay đổi lịch sử thế giới một ký lô plutonium và và uranium thôi một cái thằng lớp 2 mà làm sao nó hiểu được cái phản ứng hạt nhân làm sao nó hiểu được cái làm sao nó thể hiểu được một chiếc tàu ờ, một cái chiến hạm vận hành trên biển nhiều năm trời mà không cần vào đất liền để diệt liệu khi mà nó chạy nó hoạt động bằng cái năng lượng hạt nhân nó ừ. mình nghĩ sao ừ. nếu mà nó không hiểu được thì có nghĩa rằng nó không có tìm ra được bằng chứng đúng không nó không hiểu mà mà khi nó tìm không được bằng chứng thì có nghĩa là cái đó không có đúng không uhm, rồi bị nghĩ là nó nguy chưa nó nguy chưa đấy nó lớn chuyện lắm chứ mà nhỏ nha cho nên ở đây là cũng bỏ cái tà kiến chuyện đầu tiên là cái chánh kiến mà chánh kiến nó nhiều lắm gom gọn một cái hai đó là tin rằng phải hiểu rằng mọi thứ ở đời do duyên mà có và đã có rồi phải mất đi đó là tôi quay là kinh 112 đó bây giờ qua kênh khác á lô cái cô cô gì được cái cô gì ta cái cô gì cái cô hạt mưa việt nam học tới cái kinh gì đây nè chứ nãy giờ là tôi mới ôn rồi thôi ôn là kinh cũ thôi kinh trăm mười ba kinh trăm mười ba là kinh bất lạc giảng rồi à, bất lạc nghĩa là bất để người khác hại là nhiễu hại người khác phi pháp hành là 10 cái uh, rồi rồi rồi rồi rồi trốn trốn trốn qua một kinh 115 chứ 115 kỳ vậy ta 115 mà mặt lạnh qua rồi mặt lạnh Kinh râm 15. Để mình chờ một tí. Ừm, ừm. rồi à, chúng ta phải có cái bản vali thế mới rõ nha vali rồi kinh trăm mười lăm xin tới với bà con á, nha cái đồ quan sát ta nó gọi là ác ngôn mà nó là khó dạy bướng là ngoan cố là lì lợm là khả năng bất phục trước cái người lành à, nhớ nha ương bướng lì lợm ngoan cố bất phục trước cái người lành à, thì đó gọi là khó dạy ừ, khó nói thì ờ, nó có lý do mà tại sao mà ở đây dịch cái chữ ác luôn là bởi vì cái đây là dịch sát từ cái chữ đú là xấu ác dở tệ à, tiêu cực đó. còn cái chữ vắt á nó có nó, tiếng là tinh này tiếng phạ tiếng pali này tiếng sạch rất giống như vắt nữa là máu à, hoặc là lời nói à, như chữ vắt da nó cũng từ một góc nó ra ừ. như vậy thì cái chữ đô quá chất sát tay nó nghĩa là ác ngôn vì như vậy nha không phải đô quá chất sát tay nghĩa là khó nói mà đã trong đây là chữ đúng nghĩa là xấu ác khó khăn dở tệ tiêu cực ừ. nói chung là toàn bộ những gì mà nó negative thì đều chữ đúng này nó gắn cái chữ đúng này vô ok thế như là chữ mano là tâm thức là ý thức không mà đâm mano có nghĩa là buồn phiền bất mãn khó chịu bực dọc đó đại khái như vậy thì ở đây chế đô Vajrasata là khó dạy là ương bướng là lì lợm ngoan cổ và bất phục trước cái người lành đấy nhớ nha à, rồi cái thứ hai đó là pa pa mất ta có nghĩa là giao du bạn xấu và cái thứ ba là chế ta so có nghĩa là thiếu định à, tâm tán loạn không có định một lát nữa xuống dưới là tâm thiếu niệm nha yeah. biết khê bá là tán loạn cho tán loạn do thiếu định rồi còn cái pháp hai này nhớ hai cái này quyết khê bá là tán loạn do thiếu định mà bá ma đá là dễ ngươi do thiếu niệm uhm, bá ma đá là dễ ngươi nha dễ ngươi là dễ ngươi rồi bây giờ mình giảng nhẹ cái này chút thôi tại sao cái khó dạy cái ương bướng mà nó quan trọng như vậy nó, nó như thế này đời thống đời sống nó là một sự giao thoa nó là một sự giao lưu nó là một sự hợp tác không có cái gì trên đời này mà nó tồn tại một cách gọi là độc lập trăm phần trăm hết chứ không có thậm chí trong cái cái gọi là tự điển là giáo lý nhà Phật không có cái số 1 bây giờ trên đời nó có gì số 1 hết bởi vì cái gì mình nói một căn nhà này nó là được lắp ráp bởi vô số thứ mình một cái tâm thì nó cũng được lắp ráp bởi vô số cái tâm sở những cái điều kiện ngoại cảnh tập lưng hết có được cái tâm nha cho nên cái số 1 cũng có không cái không có cái gì trên đời này là mà một hết à, đây cũng vậy ở đời này đời sống nó là sự giao thoa ừ, nó sự giao thoa nó là một cái sự gọi là truyền thừa và tiếp nối Đấy không đời sống này nó là truyền truyền thừa và tiếp nối hai cái này nó cộng lại à, nó gọi là sự gọi là mới là, gọi là về sống mình đó là pesto bình pesto truyền thừa và tiếp nối thừa tiết của tất cả cũng thừa tiết của thanh toán thừa tiết nam ờ, cho nên là những gì ta có bây giờ đó là do cái thế hệ tiền nhân để lại đó là một phần một phần nữa là là những gì ta có ngoài cái diện tiền nhân để lại đó, nó còn là những gì mà những người đương đại cùng thời với ta họ trao là cho ta ví dụ ta đi ta, ta ngồi trên một cái băng ghế công viên mà được sạch sẽ thì ở đâu nó ra là do mấy cái tên nào nó mới vừa rời đi nó không có chịu xả rác nó không có chịu trầy trét cái bên nghe kịp không chứ nếu mà nó trầy trét nó xả rác thì tới mình đâu có được cái ghế đó mình ngồi nó đâu có sạch như vậy cái con đường mà mình đang đi bộ một cách thông dong nhàn nhã nhàn tản vui vẻ không sạch sẽ an ninh không có gì phải lo không có rác rưởi không có mùi hôi gì hết ở đâu nó ra là do người khác họ để là cho mình chỉ cái tên nào nó đi trước mình mà nó bày hay bê bối bề bộ thì mình đâu có cái đoạn đường sạch đẹp an toàn mát mẻ đó cái chỗ mà cướp bóc giật dọc lừa đảo bóc túi ờ, rọc sách rồi đó là làm sao mà mình đi mà, mà, mà, mà, mà thân gái dặm trường chiều tối mà đi ngang một công viên mình nó nhẹ nhàng thanh thản như vậy nha như vậy đời sống này nó là một sự giao phó trao truyền thừa tiếp có nghĩa là mình kế thừa mà mình giao phó là cái đó cho người khác mà cái khó dạy là gì khó dạy là tự mình đóng cửa mình từ chối cái sự hỗ trợ từ người khác đó hồi nãy tôi đang nói phụng viên thì tôi mới quẹo đó là cái đề tài khó dạy là gì là đời sống nó phải là một cái sự thừa tiếp à, tôi thấy cái, cái, anh cần bổ sung cái này anh cần bớt đi cái kia anh cần chỉnh sửa cái nọ tôi nói cho anh bằng tất cả thiện chí của tôi bởi vì sao vì chuyện mình mình sáng chuyện mình mình chuyện mình mình quán những cái chuyện của mình mình không có thấy nhưng mà thằng khác nó thấy chỉ là cho mình mà mình ương bướng ngoan cố lì lợm bất vâng trước cái lời hay lẽ phải mình không có khả năng tiếp thu cái đầu của mình nó là cái ao tù nó là cái ống cống chưa có thông nó là cái cái cái cái bồn cầu chưa được thục Ừ. thì có những nó nó, nó ứ nó, nó khá được đấy nó khá được và cái tình trạng sức khỏe sinh lý cũng y chang như vậy mà hiểu bây giờ dẹp cái vụ tâm lý nó sinh lý mọi thứ nó phải thông suốt cái răng của mình nó mình phải thường xuyên mình dùng cái cái cái floss cái chỉ nha khoa để mình lấy sạch những thức ăn nó vướng nó kẹt ở trong đó không rồi phải đánh răng súc miệng cơ thể trong người mọi thứ là phải đều được là lưu thông tốt đẹp hết đó, những trường lợi tiểu còn đằng này nó mình đóng khung mình lại mình không có tiếp nhận cái gì từ bên ngoài mình không phải đưa cái gì à, từ bên trong mình đưa ra ngoài không nhận cái gì ngoài từ bên trong từ không khả nổi đó là tâm năng sinh thì nói về tâm tâm lý nói về đời sống tâm lý nó là một cái sự giao thoa nó là một quá trình là thừa tiết mà anh cứng đầu anh ương bướng anh ngoan cố là anh đóng khung lên bản thân anh anh tự anh nhốt tù bản thân anh anh không có đời đời anh có cả được chúng ta có thể bị tự ái chúng ta không thể trực diện bái sư không thể trực tiếp mà chấp nhận lời của người ta nhưng mà sau đó kính đau không âm thầm lặng lẽ phải tự chỉnh sửa ít ra cái hạn này còn xài được còn đằng này là anh không có thể trực diện học hỏi Ờ, chỉnh sửa trước mặt người ta mà khi anh lui về một cái góc tối riêng của một con gián giữa khu vườn khuya khu nhà khuya anh cũng không có chịu sửa anh nữa thì thôi anh chết đi nha ừ, ừ, anh chết đi cái khó dạy nó kẹt cái chỗ đó ờ, tôi không có bắt anh phải cúi đầu nhận lỗi chỉnh sửa trước mặt bàn dân thiên hạ nhưng ít ra anh phải có khả năng tự nhìn lại mình tự tỉnh tự phản tỉnh này để anh âm thầm lặng lẽ kính đáo này lén lút sửa chữa này. mình thiếu khả năng của mình khác đâu mình thiếu khả năng là làm được được khác rồi cái thứ hai đó là ba tâm thực tức là giao du với bạn xấu cái điều một nó giống như điều hai có điểm giống như chỗ này anh để điều một là anh không biết cái gì cần cái gì cần thiết phải nhận vào chính vì chỗ anh không biết cái gì cần thiết phải nhận vào cho nên anh mới ương bướng ngoan cố lì lợn bất phục Đấy. qua tới cái điều này cũng như vậy chính vì anh không biết cái gì cần thiết phải nhận vào cho nên anh cái thứ nào anh cũng mơ hết trơn anh không biết cái gì cần phải nhận vào cái gì cần phải đẩy ra đúng không cho nên nó, mới lầu ra cái thứ hai đó là anh giao vô với bạn xấu nó quan trọng lắm bạn xấu nghĩa đen và bạn xấu nghĩa bóng nghĩa đen có nghĩa là những người những cá nhân những đoàn thể những tổ chức nào mà anh càng dây dưa kèn cựa đó thì anh ờ, không khá nổi đó là bạn sống nếu nghĩa đen còn nghĩa bóng là tất cả những cái đề tài tư duy những sách báo những cái gì mà anh nghe anh đọc anh tiếp xúc thường xuyên không cần cần phải là động vật hai chân cũng cần miễn là cái gì mà anh thường xuyên tiếp xúc sách báo đề tài trang web tùm lum cái gì nó hại cho đầu của anh nó hại cho con người của anh nó làm cho hư hèn đổ đốn xa đà thì cái đó là điều bạn xấu hết ừ, bạn xấu hết chứ không nhất thiết phải là động vật hại chết nhớ nha không nhất thiết ừ. cho nên chơi bạn xấu đó các vị biết mỗi người mình đi có hai thứ bệnh đó tốt và xấu cái chủng tử thiện mà chúng ta bất thiện ai cũng có hết nha ai cũng có hết ông thánh nào cũng có một quá khứ và cái thằng ăn cướp nào nó cũng có một tương lai cái câu đó có nghĩa là gì có nghĩa là ai xấu bằng trời thì họ cũng có thể chỉnh sửa được Đấy. cho nên mỗi người có hai cái chủng tử mà nó xui một chỗ là chủng tử là hạt giống đó quý vị mà nếu mình thường xuyên mình chăm sóc mình tưới tẩm cái hạt giống nào thì hạt giống đó nó sẽ phát triển tôi thường xuyên chơi với bạn xấu tôi thường xuyên để cái đầu tôi nghĩ chuyện xấu thì những cái hạt giống bất thiện của tôi nó tha hồ nó nảy mầm nó đâm chồi nảy lọc nó phát triển mê luôn Đấy. tôi phải lựa bạn tôi phải lựa bạn chính bạn bè hỗ trợ tôi rất nhiều và những đề tài suy tư nó cũng là bạn của tôi những cái gì mà nó thường lọt vô mắt của tôi vô tay của tôi vô cái đầu của tôi đó là bạn của tôi còn cái chuyện mà nó là tốt hay xấu thì trời biết chính tôi tôi phải phải, phải để ý cái đó nha chứ mà giúp được tôi hết rồi có những người bạn ấy, chơi vui lắm nhưng mà không có lợi có những người bạn chơi rất là có lợi nhưng mà chơi nó vui nó vui có tôi biết có những người bạn gặp mặt nó nó kêu đủ đi thi viện gặp mặt nó là nó, nó bàn vụ toán lý hóa văn sử địa ngoại ngữ mệt lắm đây cho nên nó có những thằng bạn chơi không có vui nhưng mà nó rất có lợi rồi có những thằng bạn mình mình mình chơi nó rất là bất lợi nhưng rất là có hại nhưng mà chơi rất là vui rồi cái thằng thứ ba nó vừa vui vừa có lợi còn cái thằng thứ tư nó vừa bất lợi mà vừa không vui thì thôi cái thằng thứ tư mình cho nó đi chết đi nha nhưng mà cái nguy nhất là cái thằng thứ thứ ba rồi cái thằng thứ hai thì mình có hại nhưng mà chơi nó rất là vui còn quá tốt là thứ ba vừa vui mà vừa có lợi nha cho nên 7 tỷ người trên hành tinh này có gọi là nó chỉ nằm trong bốn hạng đó thôi mong chơi vui nhưng mà không có lợi hạng thứ hai chơi nó có lợi nhưng vẫn có vui cái hạng thứ ba đó vừa vui mà vừa có lợi hạng thứ tư không có lợi mà cũng không vui tôi xin bảo đảm một ngàn phần trăm không hề có hạng người thứ năm chỉ có bốn đó thôi có lợi mà không vui vui mà không lợi vừa lợi vừa vui và không lợi cũng không vui thì tùy mừng bà con thôi nha bà con cứ nhớ rằng là đời sống là một cái cuộc hành trình giao thoa thường tiếp không thì cái đối tượng nào mà thường xuyên tiếp xúc ừ, chắc chắn nó có nhận được rất lớn trong cái chuyện gọi là hỗ trợ cho mình tiếp xúc cho mình trong điều lành mà cũng là cái nguồn gọi là tiếp xúc cho cái chuyện bậy bạ tào lao của mình à, cái việc có biết không mình tưởng mình trí thức hả mình tưởng mình giàu hả mình tưởng mình quyền lực là mình coi như được thanh thản chỉ cuộc đời này không ai tác động đến mình à, xài đẹp xài đẹp cái chuyện cái chuyện mà các vị tự hào tự đắc tự kiêu tự mãn tự tôn tự đại các vị nói các vị giàu quá à. các vị giỏi đúng không các vị thông minh đúng không ừ. để đi bạn xấu mà các vị sáp vô riết đi tan nhà nát cửa thân bại trần liệt tin tôi đi khuynh gia bại sản có biết bao nhiêu triều đại ông vua chỉ cần mà ông cứ nghe cái tên mà mà tổng quản thái giám mà nó cứ rỉ tai riết hoặc là nghe mà cái bà ái phi ái thiếp mà nó rỉ tai riết thì coi như nó là văn thần võ tướng tam cung lục diện trong triều ngoài giả tất cả đều vô nghĩa chỉ có cái, cái thằng tổng quản mà chỉ có cái con nhỏ ái viên đó là xong tin rồi thì đừng có coi thường cái chuyện mà giao du quan trọng lắm nha văn thần võ tướng như vậy đó à, văn tinh võ khúc khủng khiếp như vậy đáng nể như vậy nhạc phi như vậy bao công như vậy à, nhưng mà chưa chỉ cần có tên mà còn như thái giá mà nửa nam nửa nữ mà nó cứ ăn rồi nó cứ chọt riết thấm mưa lâu nó thấm bạc tinh rồi đi có những người những cái chim cú này, nó tới nó quạ tới xui được nha có những người đó nó giống như mũi vậy nó cái vo ve nó làm cho mình phiền lắm rất hiếm những người mà là hoa thơm mà lại là hoa đêm giữa đêm tối cuộc đời lặng lẽ hiếm tặng một mùi hương cho mình thức cũng vui mình ngủ cũng đẹp dễ thấy một đẹp có có những cái người như hoa đêm như một loài lan quy nhưng có những người chỉ là một bãi phong chỉ là một cái tiếng mũi bay chỉ là loài chim cú báo tàn ừ. cho nên lựa bạn mà chớ lựa chỗ đỏ đó quý vị nha ok rồi cái cuối cùng đó gọi là chia ta sâu với khi tôi nói không biết là bao nhiêu lần chúng ta có biết tới hay không biết tới thì nước vẫn chảy gió vẫn thổi và nắng vẫn soi rọi trên hành tinh này từ ngày này sang ngày khác các vị nghe kịp không chúng ta có để ý tới hay không thì nước vẫn chảy ở kênh rạch sông ngồi đại dương sông xuống nắng vẫn rọi trên những mảnh đất những trong lục trên hành tinh này gió vẫn quyện khắp nơi trên hành tinh này gió nước và nắng tôi nói cái gì chúng ta cắm đầu làm mọi chuyện liên lạc với Trung Đông những quốc gia cung cấp dầu mỏ lệ thuộc vào cái nguồn năng lượng mà người ta gọi là vàng đen ấy chỉ vì chúng ta chỉ biết một nguồn năng lượng duy nhất đó là mỏ dầu trong khi đó nước nó là nguồn năng lượng gió là nguồn năng lượng thủy điện phong điện à. rồi ánh nắng mặt trời là quang điện ừ tất cả chúng ta không biết tận dụng nó chúng ta để ánh nắng nó cái cái cái cái cái, cái nhiệt lượng của ánh nắng mặt trời nó tràn lan lên đất đủ để làm cho mình nám mặt đen da không biết xài nữa gió còn vẫn miên man trên những cánh đồng bỏ mặt nó nếu vẫn chảy rã rít đêm ngày trên những sông những suối cho nó bỏ mặt nó nếu mà chúng ta biết tận dụng đúng mức ánh nắng mặt trời sức nước chảy sức gió thổi cái lệ thuộc của con người đối với dầu lửa sẽ hạn sẽ bớt đi rất nhiều khi chúng ta không bị lệ thuộc vào dầu hỏa nữa thì cái diện mạo của thế giới chắc chắn sẽ khác đi nhiều lắm thưa quý vị và để muốn tận dụng được cái nguồn năng lượng của gió của nước và của nắng mặt trời chúng ta phải làm sao gom nó là một chỗ tâm thức của chúng ta cũng vậy trong vô số kiếp luân hồi chúng ta phải đi vay mượn bao nhiêu thứ ngoài trần để được vui trong cái đó chúng ta quên một chuyện tập trung tinh thần lại sống với tại đây và bây giờ bằng niệm hoặc bằng định an lạc cực kỳ ta không phải lệ thuộc vào bao nhiêu thứ ngoại trần để mà tìm vui để mà trốn khổ tôi nói trung trung trung có hiểu này không ta á lù trung trung có hiểu không phải biết tận dụng phải biết tận dụng nắng gió và nước À, tận dụng cái nguồn sức mạnh từ ba cái cái năng lượng ấy à, để mà chúng ta không lệ thuộc vào hiệu quả ở đây cũng vậy chúng ta phải sống có niệm có định có nhiều cái lợi lắm thứ nhất là khi sống có niệm có định tâm chúng ta không bị khuếch tán bởi xạo trần từ đó bớt khổ chạy theo sáu trần là tôi thề rằng không khổ mới lạ vì sao cái trần nào đắng cay chua chẹt thì nó đem cho mình khổ đã đành mà cái trần nào nó ngọt ngào đó thứ nhất tìm nó khó lắm đỏ con mắt mà tìm được rồi có giữ được nó hay không giữ được nó là một cái khổ mà mai này nó bỏ mình nó đi càng khổ hơn đó là cái ngọt đó trần mà trần ngọt đó sáu trần mà ngọt đó mà sắc thêm tiêu xúc mà nó ngọt đó à, muốn không được là khổ tìm nó là khổ tìm được rồi phải giữ là khổ giữ không được càng đó là nói về cái ngọt còn cái đắng là khỏi nói thấy cái mặt nó từ xa nó lù lù tới là mình đã đã đã, đã, đã, đã xót rồi nha yeah. khổ nó à, sự khổ quý vị nha yeah. mà để không là tù nhân cho gọi là sao trần chúng ta chỉ có một con đường đó là ổn định nội tâm quay về với tại đây là sử dụng ngay cái nguồn năng lượng của nước của nắng và của gió tại đây đó là chính là quay về với sức mạnh tâm thức nếu mà tu định thì là về cái định tu tuệ là về cái niệm đây lát nữa mình sẽ nói cái niệm gì nó định trước à, cái, cái, cái, cái vấn đề lớn của phạm phu là thiếu định khi mà anh thiếu định ấy cái chuyện đầu tiên là anh phải buông ba miệt mài trong sáng trật chưa hết người thiếu định không cần tìm hiểu kỹ biết là người thiếu định là cái tên này bị chìm sâu trong dục bảo đảm người thiếu định là tên này phải chìm sâu trong dục bởi vì hãy ly dục thì định nó mạnh mà cái tên nào mà thiếu định thiếu tên này là anh chìm sâu trong năm dục anh có hai cách chìm sâu một là chìm sâu trong những thứ mình ghét hai là chìm sâu trong những thứ mình mình, mình, thích thích và ghét trong năm dục nha và các vị tưởng tượng ra đời sống này toàn bộ đời sống mình nếu bỏ thích và ghét ra thì còn cái gì nữa hết đời sống này chỉ có khổ vui thích ghét này mà chính cái thiện ác buồn vui nó, nó nuôi dưỡng lẫn nhau chính cái thiện nó đem lại cho mình cái mình thích nó đem lại cái niềm vui thân tâm còn cái cái ác ấy, nó đem ra cho mình cái khổ thân khổ tâm nha cho nên đời sống này nếu nói về nhân quả thì nó chỉ gồm có thiện ác buộc vui Đấy. còn nếu nói về sáu trần thì chỉ có ngọt với đắng <coughs> chúng ta có là con chó con heo con mèo con, con chuột hay là con người <coughs> mệnh phụ quân nhân tướng lãnh công hầu ăn mài du đảng kỹ nữ là, là, là tiểu thương tất cả đều như là quẩn quanh ở trong cái thiện ác buồn vui mà vô phúc tha cho kẻ nào sống suốt một ngày thì cấm đầu chạy theo sáu trận vì cho nên chúng sanh trong đời nó chia là ba hạng hạng thứ nhất vui đầu trong năm trần sống đam mê trong năm dục gọi là chúng sanh dục giới cái hạng thứ hai ly dục và sống nhiều về thiền định tập trung tinh thần chứng đắc các cái tầng thiền định chết rồi bỏ cõi dục sanh về cõi phạm phạm thiên sắc và một sắc cái hạng thứ ba <coughs> chán cả thiện ác lẫn buồn vui thấy buồn vui nào cũng vô ngã vô thường và thiện ác nào cũng là những sanh tử cái hạng này tu tập tuệ quán tứ niệm xứ để <coughs> không còn sanh tử nữa và tôi quay lại cái nội dung kinh đó là thiếu định khi mà anh thiếu định thì chuyện đầu tiên là anh khổ bị năm dục thứ hai nữa là anh không có nền tảng cho tuệ học nhớ nha khi mình thiếu định là anh không bỏ được cái khổ trong năm dục và anh cũng không có được nền tảng tốt cho tuệ học tức là con đường giải thoát cái, cái thiếu định nó lớn gì như vậy nó lớn lắm cho mình không mà định là cái gì định là gom tập nãy tôi đang bắt đầu buổi giảng tôi đã nói là nước nước nắng ánh nắng mặt trời bình thường để nó lan tràn nó khuếch tán cái năng lượng nó không có xài được chuyện gì hết nhưng mà nếu mà có cái kính hội tụ của mình gom ánh nắng lại nó có thể tạo ra lửa và với những cục những tấm pin mặt trời người ta có thể biến ánh nắng thành điện đấy còn nước cũng vậy cứ để nó chảy lan man lan man tràn vào không giá trị gì hết đấy. mà khi mà, mà dựng đập thủy điện lên thì người ta dùng sức mạnh của nước để tạo ra điện tâm mình y chang như vậy cứ để nó lắng sang lăn sang lăn sang trong sáu trận nó yếu nó làm được cái là cái khỉ dốc vậy cái cái móc vậy nhưng mà khi mà mình tập trung nó lại bằng các cái đề mục đất đất đất mình niệm đất đất đất, đất, nước nước nước nước lửa lửa lửa, lửa gió gió gió xanh vàng đỏ trắng từ không ánh sáng quan sát cái thở ra thở vào vân vân đọc trung tâm định đạo nghe phần định nha cái phần này tôi giảng tới 8 năm chưa có hết cái phần này rồi thì khi mà mình sống tập trung với tinh thần tập trung với tư tưởng trong cái cái cái, cái, cái đề mục như vậy đó cái nó có tám cái lợi cái lợi thứ nhất là mình không còn bị khổ bởi cái chuyện bôn ba năm sáu trận vật chất thứ hai nữa là mình kiến lập được một cái gọi là nền tảng cho tuệ học có nghĩa là sao cái ngọn nến mà nó để gió phất phất phất phất, phất nó cứ mà, mà, mà lung linh cái này nó không có cảnh sát nó không có đủ mạnh nhưng mà nếu mà ổn định không để gió thổi thì cái cái, cái, cái ánh sáng nó mới lan tỏa là tốt hơn đúng không ở đây cũng vậy à, nếu mà thiếu định thì cái ngọn đèn trí tuệ mình nó một thì nó, nó, nó tắt còn hai nữa là nếu mà nó có nó leo lét nó leo lét cái này nó có khác nhưng mà cái ổn định cái ngọn lửa ổn định ánh sáng thì cái ánh sáng nó mới phát huy được đúng không ở đây anh à, nếu mình thiếu định thì các em làm việc được anh muốn thấy được cái bản chất của cái thân tâm này là vô ngã vô thường là do duyên mà có anh muốn thấy những cái chuyện đó một cách đúng mức dạ, thì anh có định định làm nền là tuệ mới làm việc anh có thấy người mấy quý vị có thấy người ta dù lấy cái mũi khoan mà ta dù trên ván cái chuyện đầu tiên là anh phải ổn định cái tấm ván ổn định cái vật mà anh muốn khoan tiếp theo là anh phải ổn định cái mũi khoan mấy có hiểu không ta ổn định cái mũi khoan rồi ổn định cái vật mà anh muốn qua cả đồ ổn định hai thứ này anh mới khoan đúng chỗ và đúng mức mà anh muốn có vị nghe kịp không đấy còn cái cái tay cái tay hoặc là đây ai là bác sĩ ai mà thường chích tĩnh mạch các vị biết có nhiều y tá mà nó dở nó trời nó, nó lụi cả mũi máu tầm lum hết mà nó không có chích được cho nên cái chuyện đầu tiên là nó phải cột cái đó trước cái đã nó mới xác định được là nó sẽ lụi vô chỗ nào mà một phát là phải thành một phát một là phải thành nha còn đằng này là nó không biết cái đâu nó cứ bò bẩm bò bẩm nó chọn tao nó bấy hết trơn ừ. kiểm không cho nên cái định nó quan trọng lắm mà thiếu định là coi như chết dịch luôn nha cho nên ở đây có ba cái điều mà gọi là, là, là trở lực cho đạo nghiệp cái thứ nhất là cái gì đó là khó dạy rồi thứ hai là bạn xấu ba là thiếu định ok rồi tiếp theo là hey, muốn bỏ cái tánh khó dạy là mình phải học cái hạnh dễ dạy à, khó dạy là so vachasata còn cái dễ à, đô vachasata là khó dạy thì cái dễ dạy là so vachasata ừ. rồi cái thứ hai đó là muốn bỏ được cái thói cái thói quen chơi bạn xấu là phải lựa bạn lành để mình chơi rồi, rồi cái thứ ba là cái gì ta ở đây tiếp tục phật đề nghị nghĩ mình muốn có định thì phải tu tập đề một hai thở đề mục nào cũng được hết à, nhưng mà ở đây ngài nhắm đến đề mục hơi thở là vì hai lý do thứ nhất là vì tùy vào cái căn cơ của những người đang ngồi trước mặt ngài nha nhớ nha nhiều lý do lắm ở đây được có ba lý do có ba lý do à, đề mục này được nhắc đến ở đây một à, là dựa vào cái căn cơ người trước mặt số hai là cái gì ta này một hai thở thích hợp cho cả samatha và vipassana được chưa à tức là tu định đi tệ đi tu định một thì được cái thứ ba đây là cái đề mục dễ tìm nhất lúc nào cũng có sẵn à, và cái thứ tư mới ghê chứ cái thứ tư hơi thở là cái đề mục vật chất vi tế nhất gần gũi với danh pháp nhất vì nó là cái hoạt động sâu kín thường trực nhất của thân xác không có một cái hoạt động nào của thân xác mình mà nó được giống như hơi thở nó vi tế nhất nó nhỏ nhẹ nhất mà nó thường trực nhất nhớ nha Ồ, đây là bốn lý do đó là cái điều một chất mà vi tế nhất và gần gũi với nhân danh pháp nhất vì nó là hoạt động sâu kín mà thường trực nhất của thần xác đó, à, không ví dụ như đi đứng nằm ngồi ăn uống tiêu tiểu tắm rửa cầm lên để xuống gãi vuốt là la tập lực không có cái ông nào mà nó thường xuyên mà nó liên tục mà nó suốt ngày suốt đêm trong mọi tình huống mọi hoàn cảnh mọi điều kiện như là thở chỉ có cái tên chết rồi nó mới không có thở rồi chứ nếu còn sống mà nó còn thở cho nên là nó là một địa mục mà nơi đâu và lúc nào cũng có sẵn mà cái ghê nhất của niệm hơi thở là gì nó là cái hoạt động của thân xác mà coi như vi tế nhất gần gũi nhất với hoạt động tinh thần là sao là khi mà anh đã tập chú vào hơi thở đó thì coi như là toàn bộ những cái hoạt động tâm thức khác coi như dẹp hết trong khi nói là anh tập nói thì anh thì đàm thì mình niệm nào cũng là niệm nhưng mà trong thực tế tu chứng nó lại khác khi mà anh theo dõi cái những cái tư thế mà đi đứng nằm ngồi thứ nhất là những tư thế là lúc có lúc không và lúc nào anh, anh cũng đi đứng đâu có lúc anh nằm anh nằm anh ngồi nhớ không thứ hai đó là cảnh thô khi mà quan sát một cái cảnh thô thì tâm mình nó cũng thô thô nghĩa là nó mới cần phải khích khao chỉnh chu chính xác chuẩn xác Đấy. nhưng mà riêng về cái đề mục hơi thở khi mà anh theo dõi nó anh phải sát sao phải chuẩn xác ngài sẽ là phát thì dùng một cái ví dụ rất là hay đó là ngài nói cái tiếng chuông khi mà mình mới đánh nó, nó còn lớn thì mình có thể thờ ơ lơ đảng mà ghi nhận được Đấy. nhưng mà khi cái cái cái cái tiếng chuông nó càng nhỏ dần nhỏ dần thì mình muốn nghe được nó là mình phải lắng tai và lắng lòng lắng tâm lắng tâm linh <coughs> mới nghe được mình muốn nhìn cái gì mà nó nhỏ quá xa quá là mình nhiều mắt mình tập trung nghĩa lắm mình mới thấy được cái âm thanh nào mà nó nhỏ quá mình muốn nghe mình cũng phải lắng tai lắng lòng mình dẹp hết mọi tạp niệm mình mới nghe được Đấy, hơi thở cũng vậy hơi thở đó là, nó là một cái hoạt động gọi là phải nói là kính khuất mà vi tế nhất nhỏ nhiễm nhất của cái cơ thể mình mà thường xuyên nhất nó, nó ghê chỗ là nó vi tế kính quốc mà nó lại thường xuyên nhất đấy cho nên ở đây ngài chọn cái này một hơi thở trong 40 địa mục bởi vì bốn cái lợi bốn lý do vừa nói thứ nhất đó là người dựa vào cái căn gơ của mấy người người đối diện thì cho đề mục khác có có có có, có, có. ở kinh khác ngài nói đề mục khác đó. Ờ. nhưng mà kinh này người nói một hơi thở là vì nhìn vào cái căn tâm mấy người ngồi, ngồi trước mặt ngài thứ hai là đây là cái đề mục mà người ta có thể là bên thiền chỉ bên thiền quán đều có thể thở hết à, tu bên samatha đó thì người ta chỉ tập chú ra vào ra vào ra vào ra vào đó là samatha còn vipassana thì nó khác chung thở ra buổi đầu thở ra biết là thở ra thở vào biết là đang thở vào đó là thanh quán niệm xứ đang thở ra bằng cảm giác gì đang thở vào bằng cảm giác gì đó là thọ quán niệm xứ đang thở ra bằng tâm trạng gì đang thở vào bằng tâm trạng gì đó là tâm quán niệm xứ xem chưa tổng hợp lại ba đề mục đó chính là pháp quán niệm xứ có nghĩa là đang thở ra bằng tất giác bằng giác chi nào trong bảy giác chi đang thở ra thở vào bằng truyền cái nào trong năm truyền cái đang thở ra thở vào à, nghe kịp không với cái chánh đạo nào ừ. thì cái đó được gọi là được gọi là pháp quán niệm xứ nha yeah. rồi thì cái đề mục niệm xứ cái cái cái đề mục hơi thở nó hay cái chỗ là thứ nhất là mình nhìn để cái căn cơ mới đối gì cái này mình để vào bên cái số 2 là nó là cái đề mục mà có thể chuyển đổi từ chỉ và quán rất là ngon lành à, rồi cái thứ ba đó là cái đề mục mà coi nó là hoạt động mà vi tế nhất của thân à, ờ, đó là hoạt động vi tế nhất của thân cái cuối cùng là dễ tìm nó có bốn nó bốn lần nó có bốn mà sao mà cái, cái ông đăng tôi biết cái người này họ hiểu họ hiểu họ cái họ gì vậy ta cái họ này lạ nè khoa ứng đăng nè đăng nè đăng nè đăng là họ là ứng là họ là khoa là họ cái tên này và nó tôi tưởng được gian trạch dân là cái tên lạ này tập cận bình cũng lạ vì nó thêm cái tên này là tên này chắc cũng là nằm dùng bự lắm cái tên này mà nó lạ lạ là nó bự lắm bốn cái cái đề mục một đó là cái căn cơ đối diện hai là đề mục thích hợp cho samatha với vipassana thứ ba là một dễ tìm và thứ tư là đề mục vi tế cho nhân nhất à, chính vì nó vi tế cho nên muốn biết được đó nó thì sao ta nó tâm cũng tế theo ok quan trọng lắm mấy giờ nó à, quên nói bà con à, mà thôi để tùy duyên đi chắc chắn phải báo à, kinh tiếp theo là cái kinh gọi là kinh ờ, kinh đạo cử trạo cử nghĩa là phóng dật đó quý vị ghi nha trạo cử nghĩa là phóng dật ừ. thì đây là ba cái pháp <clears throat> ba cái pháp mà gọi là là, là, là ngăn trở ừ, ngăn trở ngăn trở cái đạo nghiệp và khiến cho đời sống của ta trước mắt không được an lạc và xa hơn nữa là không có thể thành tựu của đạo nghiệp giải thoát ba cái điều nó ghê gì nguyên cái loại pháp này là ngày nói đến những, những cái điều mà mình cần phải ghi nhớ một loại pháp này là một loại cái kinh một loại pháp thoại này là nói đến ba cái điều mà có hại cho cái sự an lạc nhà hiện tiền và nó sẽ khiến cho đạo nghiệp giải thoát không thành tựu nguyên một loạt kinh mà ba pháp này ở đây cũng vậy ở cái chương cuối cùng ở cái bài cuối chương này người nói là có ba cái pháp mà ngăn cho mình không được an lạc trong hiện đại và cũng cản trở cái đạo nghiệp giải thoát thứ nhất là tạo cử tạo cử là gì ta tạo cử đây nghĩa là nãy tôi nói rồi là thiếu định ừ, là phóng vật phóng vật ừ, tạo cử là phóng vật nãy đã giải thích rồi cho nên em giải thích nữa thiếu định tại sao tại sao định nó quan trọng đấy bởi vì mình không có tận dụng được dụng được cái nguồn sức mạnh của tâm nội tâm Đấy. tâm thức là một cái nguồn năng lượng cực lớn mà nó là một cái dụng cụ làm việc đó là không có gì mà quan trọng mà bạc à, mình giải thoát luân hồi đều do cái tâm vấn đề mình vận dụng nó ra sao mình quy động nó ra sao à. <clears throat> cho nên cái trạm cử này là thiếu định nha cái thứ hai đó, gọi là không bảo vệ không bảo vệ đây tiếng Pali gọi là sakra sakra là cái gì nữa ta thì không bảo vệ nữa từ cái tiếng phạn đó là sanpa sanpa đó có nghĩa là phòng hộ phòng ngữ ừ, nó cũng có nghĩa là bảo vệ hay là kiểm soát thì trong chú giải mới giải thích nên là cái chữ là sanpa nó tương đương với ativa cách ativa cách nó có nhiều nghĩa nó chịu đựng mà nó cũng có nghĩa là kiểm soát kiểm soát kiểm soát chịu đựng cơn đau cũng có nghĩa là kiểm soát được cơn đau Đấy, kiểm soát được cơn đau <coughs> không để cho nó tràn bờ không để cho mình gọi là ờ, gọi như là, là thiếu kiểm soát ừ, thế nè rồi thì cái cái cái không bảo vệ đây có nghĩa là sân quá là mình không có khả năng gọi là tự kiểm soát ừ, khi mà sáu căn biết sáu cần sáu sáu căn biết sáu trật tức là hoạt động của sáu căn đây à, tức là khi mắt thấy tai nghe mỗi người mà mình không kiểm soát à, không kiểm soát được cho nên lúc đó thì mình vì cái mình thấy vì cái mình nghe mình bực mình hoặc mình vì cái mình thấy vì cái mình nghe mà mình đang đam mê đời của tôi tôi nói chuyện với vị tôi mệt tôi nói đời của tôi không tôi đã bao nhiêu lần tôi khổ vì tôi thấy tôi nghe những thứ mà tôi không thích nghe hiểu và đời tôi có bao nhiêu lần tôi khổ là vì tôi thấy tôi nghe những thứ mà tôi thích thấy thích nghe biết đâu biết hiểu này không ta các người nghe có kỳ không đời của mình bà đã bao nhiêu lần mình khổ là vì mình phải thấy phải nghe những thứ mình không có muốn cái này thì dễ hiểu quá đúng không không muốn thấy không muốn nghe cái mà mình không có muốn thế mà mình vẫn phải thấy vẫn phải nghe những thứ đó những thứ mình không muốn thấy không muốn nghe nó dễ hiểu quá nhưng mà cái thứ hai mới là khó khó hiểu và khó tin trong đời này chúng ta cũng bao nhiêu lần chúng ta khổ vì chúng ta phải thấy phải nghe những thứ mà mình rất là muốn thấy rất là muốn nghe mà tại sao khi được rồi mình lại khổ đã nói rồi muốn mà không được là khổ kiếm tìm nó là một hành trình gian khổ tìm không được là khổ tìm được rồi phải giữ cho đừng mất là khổ giữ không được mà để cho nó mất đi nó cũng là khổ có hiểu nghe kịp không nó là một hành trình khổ yeah tôi nhắc lại khi mà sáu căn làm việc với sáu trần trong một cái tình trạng thiếu kiểm soát là coi như cái buồn vui của chúng ta bị bỏ ngỏ biết đâu ra hiểu chứ bỏ ngỏ bỏ ngỏ có nghĩa là nó nhìn nó thấy cái mà nó không thích thì nó khổ đương nhiên dĩ nhiên và tất nhiên Đấy mà khi mà nó thấy nó nghe cái mà nó thích thì lại cũng là một cái nguồn khổ nữa là vì sao là vì nó thấy nó thích nó phải có cái, cái động thái kiếm tiền chứ Đấy. kiếm tiền là một hành trình gian khổ tìm không được là một hành trình gian khổ <clears throat> tìm được rồi mà phải giữ đừng để cho nó mất là một cái gian khổ và nó chẳng may nó bị mất đi nó lại là cái khổ khác cho nên phúc thay cho cái kẻ nào ở đời này càng ít cái ghét và càng ít cái thích bớt ghét bớt thích thì bớt khổ mà để bớt ghét bớt thích thì cái chuyện đầu tiên phải làm đó là kiểm soát hoạt động của sao cản cái sự kiểm soát ấy được gọi là sang ta. thiếu cái sang ta coi như chết dịch Các để hiểu không Đây đó đi bảo đi bảo vệ này này, này cái chuyện đầu tiên là tạo cử rồi lẫn răng lẫn răng không có khả năng tập trung tư tưởng một cái tên học trò trung học mà không có khả năng tập trung tư tưởng là cũng chết cha này. một cái thằng học trò trung một trò học trò tiểu học trung học một cái thằng sinh viên một cái cha kỹ sư một cha bác sĩ một cha luật sư một cha tiến sĩ một cha giáo sư mà trong cái tình huống cần với tập trung tư tưởng mà nó không có khả năng đó thì các vị nghĩ nó sống kiểu gì đây các vị nói với tôi thiệt trí thức bằng trời đó, nhưng mà không có khả năng tập trung tư tưởng như mình muốn đấy. không có khả năng tập trung tư tưởng như mình muốn đấy. thì sống kiểu gì tôi xin nói với bà con cái chuyện này bà con không phải phật tử ví dụ bà con không phải phật tử bà con phải học giả nhưng mình nếu cái khả năng tập trung tư tưởng mà nó có thể điều chỉnh bằng một nút bấm không bấm bấm là nó chuyển vào tập trung một cái bấm là nó thiếu tập trung tôi nghĩ rằng lúc đó quý vị sẽ thấy rằng cái khả năng tập trung của tôi lúc quan trọng cỡ nào lúc có cả ngày các các vị chắc chắn sẽ dẹp luôn cái nút bấm mà thiếu tập trung quý vị chỉ giữ là một nút gọi là gì, gì không là dẹp luôn hai nút liên quan dẹp luôn hai nút luôn bởi vì luôn sống ở trong cái khả năng mà tập trung đối tượng cái khả năng tôi đang nói khả năng vẫn tốt hơn ừ. khổ thay cho cái kẻ nào mà không có khả năng này ừ rồi cái thứ hai là chính là cái khả năng kiểm soát được sáu trần kiểm soát được sáu căn sáu trần không có tội nhưng cái vấn đề là sáu căn khi mà mình cứ chạy theo cái mình thích chạy theo cái mình ghét thì tôi xin hứa quý vị không khổ mới là nha không khổ mới là tôi mới đi phố về nè tôi mới đi phố về trước buổi giảng tôi mới đi được tôi chỉ đi ngang cái nhà ga tôi nhìn cái tôi chết tôi nhìn cái nhà mấy cái người khách ở ga tôi đã chết ừ, chết tức là có những thứ, tất cả những gì tôi thấy trên Senga lúc đó tôi nhìn thấy một người không thích tôi tất nhiên tôi có khổ mà tôi nhìn thấy một người mà lâu nay tôi trông đợi mỏi mòn đương nhiên tôi khổ và làm sao tôi có đem được người đó về núi với tôi chiều này cách nào đây đem cũng được đúng không khổ mà tôi đem được đem được người đó về đây tôi có khổ không đương nhiên là khổ tôi phải tưởng tượng đi tôi nhìn cái đám nó đứng cái sàn ga tôi nghĩ vậy đấy không tôi nghĩ bây giờ trong đây mà mình nhìn của cái người mà có những cái người mà đang chống phá tôi anh rạch đến ngày nay đó không ví dụ giờ tôi gặp nguyên cái bè lũ đó mình nó đứng cái nhà ga tôi nhìn nó tôi nghĩ tôi, tôi, tôi, tôi cảm giác nó đã cái nào đấy cái đám nó đang căm me rình rập nó chửi tôi như điên mà nó vẫn để like cho mọi người nghe đang âm mưu lật đổ thì tôi, tôi, tôi gặp cái đám đó tôi, tôi tưởng tượng tôi, tôi, tôi, tôi, tôi an lạc hay không không rồi nhưng mà ngược lại cứ biết bao nhiêu bóng hồng áo xanh áo lục tôi nhìn tôi thương lắm thương lắm làm lơ thì tôi chứ nếu mà mình có cái ý mà làm sao mà mình đem được họ về nuôi mà đem không được nó khổ chẳng hạn ấy trên đây có ý đấy à, làm sao đem về được cả mà đem được rồi đưa về là tan nhà nát cửa gì vậy rồi chỉ là tức tắc tức là tức tắc tức là ngay trong cái khoảnh khắc liếc nhìn cái sân ga những bóng người trên sân ga thôi là mình đã ngộ ra bao nhiêu chuyện ờ, chỉ cần thấy cái đám mà mình ờ, họ thù mình chứ mình có thù ở nha mình có thù rồi chứ họ ghét mình mình nhìn không được an lạc không mà bây giờ mình nhìn cái người mình thương quá cái từ mọi người mà mình mỏi mòn trong đời bể luôn này có ở đâu tôi cũng có biết người tôi chưa hề có một cái tự tin rằng có ai đó thương tôi tôi không dám nhưng mà tôi tôi biết tôi có thương nhiều người lắm ở mỹ có một vài người tôi thương ghê lắm làm chim bao thấy họ tôi cũng tôi cũng mừng mà dịch mình vậy tôi còn thấy tiếc ở mỹ có ở việt nam có ở châu âu có có hết có thương một chiều thương đơn phương quanh quê thì kịp mà cái việc cái việc tưởng tượng bây giờ mà tôi thấy họ cái việc tôi bị tưởng tượng tôi khổ cỡ khổ của người luôn cho nên cái thứ ba này nè ừ, cái thứ ba này, sống không có gọi kiểm soát sao cảnh chỉ có khổ chết dịch này và cái cuối cùng đó là phóng vật phóng vật là ba ma đó đã tôi định nghĩa rồi quyết khe bá là tâm tán loạn do thiếu định ba ma đá là tâm dễ ngươi do thiếu niệm ừ, mà dễ ngươi là cái gì dễ ngươi là cái gì ta dễ ngươi nó gồm có ba một coi thường điều ác nhỏ rồi làm nhỏ quá đáng gì coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm nhỏ quá làm gì mất không cái thứ ba không e sợ sanh tử không e sợ làm chết cũng hay à, bây giờ mình sống như nó đã đây là làm chết cũng hay ô bao nhiêu người nó có tu làm gì đâu ra địa ngục nào chứa cho hết trùng dế cào cào châu chấu chó heo mèo dịch nó không có tu hành rồi, rồi, rồi địa ngục nào mà đủ để chứ tụi nó 7 tỷ người trên hành tinh này có ai tu hành gì đâu có được bao nhiêu phần trăm rồi hôm nay về đi ngục hết à. thôi để mà mốt chết tính nha bây giờ là mình cứ mát rồi đó các vị biết khi nghĩ về cái mảnh đời mà, mà phù du thì có hai thái độ sống cái thái độ phổ biến bậc nhất phổ biến vật chất đó chính là nó phù du quá không hưởng thì uổng lỡ chết rồi là hết lỡ mà ta chỉ có một lần có mặt trên cái thế giới này mà bây giờ mình ta lại phải đặt tâm linh mày đặt tinh thần này nọ mà không có hưởng mấy cái này đủ thế là vì thấy đời mong manh nên tận hưởng đó là cái thái độ của đa phần chúng ta chỉ có một ít trong số đó họ thấy ngược lại và thế chính vì nó quá mong manh nó quá phụ du cho nên họ phải chuẩn bị cái kiểu nào mà để ra đi cho nó đẹp một tí một là nếu có đời xa kiếm khác thì mới chuẩn bị này không là thừa thứ hai không bàn đến chuyện đời sau kiếm khác chỉ tính tới cái khoản mà đối diện với cái chết trên tử sàn trên giường chết mà cái kẻ nào có công phu có nội lực có nội hàm có hàm dưỡng kẻ đó sẽ chết đẹp tôi nói các vị có thể không tin nhưng mà đây là sự thật chắc chắn có người tin tôi tôi chắc chắn có người tin tôi và chỉ cần cái tên nó tin tôi là tên nó cũng được an lạc tên cái câu, câu nói này nè chứ tôi không nói tên tôi chuyện khác đó là sống bao lâu không thành vấn đề mà <clears throat> cái vấn đề đó là khi sống anh có hy hiến đóng góp gì cho đời hay không thứ hai anh chết bằng cái tâm trạng gì anh chết bằng tâm trạng gì chết có ba kiểu một chết thanh thản của thanh nhân cái chết thanh thản của thanh nhân xong việc rồi thì đi không còn lý do để nâng na thế là dụ hảo sang sông đó là cái chết thanh thản của thanh nhân cái chết thứ hai là cái chết của người chán chừng nhìn sau lưng không còn gì để tiếc nuối quá khứ chỉ là một bức tranh xám xịt thôi thì đi về một phương trời khác đấy không biết nó đẹp ra xấu ra sao nhưng mà cái phương trời vừa rồi nó hải hùng quá nó mờ à nó nó, nó ám quá đó. mờ mịt quá cái chết thứ ba là cái chết kinh dị nhất chết trong sợ hãi chết trong tiếc nuối chết trong cái sự dây dứt ra đi mà không đành lòng không có cam tâm chân đi rồi mà còn quay đầu quay mắt nhìn lại cái chết là cái chết tôi sợ cho nên tôi nói một chuyện mà con không có tin tôi là năm nay tôi 50 bây giờ tôi thêm bao nhiêu nữa không quan trọng mà cái mà tôi mê mẩn đắm đuối nhất đó là cái lúc mà tôi biết tôi không còn được mấy hơi nữa để thở đó. tôi cứ tỉnh táo tôi bơ bơ cái mặt ra tôi chờ nó tới vẫn còn là phàm nha vẫn là phàm nguyên con nha mà tôi thèm cái cảm giác tôi thèm được chết mình trong một cái sự tỉnh táo trong một cái sự chán chường coi nhận mi đến cái kiểu nào để đem ta đi tôi thèm cái kiểu chết rồi đấy mà cái dễ vui đây có nghĩa là gì là có như dễ ngư vô thất niệm có nghĩa là mình không có biết cái gì mình đang diễn ra cho thanh tâm này đấy không biết không biết mình là một cái xác chết chưa có chôn chưa có thối chưa có sình chưa có trương phình chưa có độ chảy nước chưa có bốc mùi chứ còn mình đi đứng nằm ngồi sinh hoạt thiện ác buồn vui mình không có biết chưa mình không có biết đó là một cái xác như cái chôn đó gọi là người thất niệm đây sẵn ở đây tôi tặng quý vị một cái đoạn chú giải rất là quan trọng tám ma là dễ người ghi cái này phải ghi nha cái này phải ghi mấy cái gạch nối cái gạch đông sạch tiếng viết nếp sống thiên chánh niệm ghê chưa các bị hỏi ở trong đâu không ta đã dễ vui đây nó có nghĩa là gọi là sát tí biết và hòa sanh có nghĩa là sống thiếu trách nhiệm sống thiếu trách nhiệm thì gọi là sống dễ vui sống dễ cười mà cái đó là theo xuống minh Kalapila chú giải trường bộ ghi như vậy <coughs> đây là những định nghĩa mà bà con bắt buộc phải sống chết mà nhớ bà con học giáo lý nhiều ít tùy duyên và con tiếp tục sống ở nhà với vợ với chồng với con với cái với cha với mẹ tùy duyên vào chùa miễu thiền viện sống tùy duyên nhưng bằng mọi giá bằng mọi giá phải sống ở chỗ nào mà mình có đủ điều kiện để mà chánh niệm một ngày rồi sẽ thấy lợi ích của nó hai ngày sẽ thấy thêm lợi ích của nó ba ngày năm ngày sẽ có một ngày quý vị không còn có cái gan để quay về một cái môi trường sống thất niệm nữa tin tôi đi tin tôi đi nếu quý vị có đủ duyên làm giải thoát nếu có đủ duyên làm giải thoát sẽ có một ngày quý vị không có cái gan quý vị sẽ không có cái gan mà quay về với cái môi trường sống thất niệm nó quan trọng lắm nó có quý vị sẽ thèm một chỗ mà bất kể ở đâu chứ không cần phải thiện miệng nhưng mà tôi biết có thể nhà bạn có thể nhà bạn mà có thể nhà mướn nếu mà có tôi ở quốc gia nào cũng có chỗ để mình mướn hết có, có ở quốc gia nào cũng có tôi nói ở mỹ đi mỹ nó có những miếng đất mà nó có những cái, cái nhà chầu cái nhà kho đó. mà mình có thể thuê mình ở nó nếu khí hậu ok không kiếm một chiếc xe cà tàng xe mà một hai ngàn bạc rồi vô đó ờ, bốn bề là cây cỏ bạc nghe à, mấy chỗ đó bên ngoài thì dê bò nó ngựa nó thả tùm lum mình mướn mình ở à, sống chánh niệm mỗi ngày một hai ngày chạy ra mà kiếm cooler đó đựng sữa tươi trái cây rồi bánh mì gì vậy đó nhẹ nhẹ vậy đó chiếc xe có chiếc xe mà sống chánh niệm ừ. còn không mà lại nhà bạn trong một trăm trong năm chục bảy chục ngàn người bạn thế là cũng có người họ có đủ cái điều kiện để cho mình một cái trú xứ sống chánh niệm tôi tin chắc là tại quý vị không có muốn tôi nói thiệt với các vị nha nếu mà sống chánh niệm để chữa được ung thư là quý vị tự nhiên tìm ra đủ cách để mà có được cái tu sư sống chánh niệm chánh niệm để mà chữa bệnh tiểu đường nè ung thư nè cao máu nè à, ba cái nan y tuyệt chứng này, không và tất cả các bác sĩ trên hành tinh đều nhìn nhận như vậy hết không và chỉ cần anh sống chánh niệm trăm phần trăm là sẽ chữa được bệnh này chữa được bệnh kia hoặc nếu mà anh sống chánh niệm trăm phần trăm thì mỗi ngày anh sẽ được có được năm ngàn đô la tám ngàn đô la thì tôi xin hứa tự nhiên quý vị sẽ nghĩ ra cái cách để mà sống chánh niệm còn đằng này ấy, cái lợi ích sắp chánh niệm nghe nó mơ hồ quá mơ hồ quá. cho nên chánh niệm để được an lạc chánh niệm để kiểm soát sáu căn chánh niệm để mà muốn chết an lành chánh niệm để gieo dụng tự giải thoát cái đương nhiên là đắc thánh kiếp này vì vì sao mình thờ vì cái nhu cầu của mình phải là cái đó mình miệng mình nói là mình phật tử chứ mình là con kẹt chùa cái vị hiểu bị hiểu kẹt chùa không mình không có ngán sanh tử mình á, là coi như trước mắt là chỉ có vợ chồng con cái nhà cửa thôi mình nổi dốc không mà đừng nói pháp sư nói dốc mình cũng nói dốc nữa đó. đừng có trách là ông nói ông đâu có tu hành gì tôi biết ông nó như cái hũ mắm đúng nhưng mà mình cũng hơn gì đâu trong cái râm này toàn là đám coi như cũng là cơm gạo áo tiền không thì vẫn vỡ cũng vô tôi cũng tán án tổng lòng quý vị nhưng tôi biết tôi biết hết nói gì thì nói chứ bây giờ khi mà sống chánh niệm là nó có tới một ngàn lý do ai cũng né tại ngộ mạt pháp là gì thời phật ngoài cái chuyện ông thầy ngon lành ra đệ tử cũng ngon lành bây giờ họ nghe cái chuyện chánh niệm một cái là họ buông hết họ thử họ không tin đấy nha không tin đó họ không có tin nha nhưng mà họ nghe họ buông họ thử ngày đâu có mất xu nào đâu mà còn tiết kiệm được tiền nữa yeah, dạ, ừ. sống chánh niệm là tiết kiệm được nhiều chuyện lắm trong đó có tiền thử chơi một ngày nha yeah, chánh niệm rồi thử một ngày hai ngày biết bao nhiêu người bỏ nhà đi luôn thời đức phật cái chuyện đó nhiều lắm nhiều lắm còn mình thì sao cái thời mạt pháp có thứ mà hạ căn độn căn thứ vô trí vô phúc vô phần vô hạnh nhiều lắm cho nên nó vô đầu tiên là nó, nó chửi cái người giảng cho nó nghe trước rồi không rồi phần thứ hai là nó chỉ đi theo là thầy tư thầy tám nước lạnh nước sôi nghe cái gì mà nó mơ hồ quyền hoặc khó hiểu nó mới linh đâu nó mới sang còn cái gì mà tu cái gì đâu mà theo dõi hơi thở tu cái gì đâu mà đi cầu đi tắm mà cũng ờ, tỉnh thức thì nghe nó bị nó phàm nghe nó thường quá nha mình tu là mình phải đọc cái gì mà mình không hiểu mình phải tuân theo những cái nghi thức những cái lễ tiết nào mà nó có vẻ nó quyền hoặc nó bí mật là mới linh nó mới sáng không? chứ còn mình tu mỗi kiểu mình ờ, cũng ăn bình thường rồi cũng đi đứng bình thường có điều đi cầu biết đi cầu tập đi tập ờ, nghe cái pháp tu không ham nha không sang ừ, mà thấy cái kiểu đó là đã không sang rồi tu tu cái nào cái gì nha không sang mình phải đọc cái gì mà mình mới hiểu không mình phải là, là, phải tuân thủ những cái lễ nghi những cái hình thức nào mà nó càng mù mờ nó càng khó giải thích chừng nào nó thì nó mới đã nó mới sướng nó mới sang okay. thì tùy quý vị ở đây là ba cái pháp ngăn trở cái đạo nghiệp giải thoát và đồng thời khiến ta không thể được an là an toàn ngay trong đời sống hiện tiền một đó là trạo cử không có định thứ hai gọi là thiếu gọi là sao căn thiếu kiểm soát và cái thứ ba đó là thất niệm này hmm. các vị biết hôm nay tôi giảng không có nhiều nhưng mà tôi chuyên chú kinh khủng lắm các vị thấy tôi nhắm kích con mắt rồi các vị biết tôi chuyên chú tôi mệt lắm các vị biết không tôi giảng tôi có thở luôn ok chúc các vị một ngày vui ngày mai gặp lại nha mệt lắm khi mà tôi tập trung tôi dẫn nội công mà uhm, chúc các vị một ngày vui